mới cất lên vòng tay đã buông rơi nhau nước mắt em lau bằng tình yêu mới thành phố đã quá chuẩn đừng nên cô níu tay để rồi một lần nữa lại nhận về mình nhưng đáng cay đêm nay xin cho ngủ quên <coughs> để nỗi nhớ kia anh gửi lại bóng đêm <coughs> nơi đây sẽ xưa cùng ai ừ. <laughs> sẽ như viên cà ra anh cùng với ô thì đi gang ừ. à. <laughs> hello mọi người nha xin chào đợi mãi mới thấy lại hello di khanh nhá hello tuấn vĩ nhá hello hoàng đức nhá hello đạt lê nhá hello minh trí nhá chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nhá hello vợ gớp trẻ vợ gớp trẻ cũng chỉ là quá khứ thôi anh em ơi anh cũng đâu như em vậy thôi em tú chăm chỉ cái hello nguyên bảo nhá tưởng anh like ở bếp gf chè không được á mọi người like bếp gf chè làm tú đi á cái gì đây cái gì đây bố là chùm meta cân mới em chích lót là cái gì đấy hello bố là chùm meta gì gì gì nha giải cứu vừa đi anh đang bạch kim một ba mươi điểm còn vài hôm nữa mà leo không nổi à đang bạch kim một ba mươi điểm mà tức là giải cứu được kim cương thôi đúng không nhưng mà chắc là anh tú phải làm một trận à, nick này đã để gọi là tạo sự uy tín cho mọi người đã gọi là tạo sự tin tưởng á chứ còn không bây giờ ui lobby này có vẻ là dễ húp á nhìn kiểu mấy cái ông đỏ đỏ tím tím này mình à, càng thích ấy, anh em ạ <laughs> càng thích kìa người gửi admit trẻ hello ngọc trương nhá hello phương anh nhá em cũng ước được tặng quà anh cũng ước á <laughs> vì tìm mít trẻ hello phước thành nhé hello ngọc lâm nhé xin chào mọi người nha giải cứu bếp gớp chè cho khỏi bị sập đi em tú à giải cứu à bếp em tú còn em tú còn chưa giải cứu được nói chi là bếp gớp chè mọi người ạ bếp gớp chè thì em tú chịu á bây giờ cũng chả biết là giải cứu như nào nữa hello nam bom nhá hello anh tú và hello đạt nguyễn xuân chắc là tối nay em tú vào được bbe á em tú đang khởi động rồi nhưng mà bây giờ vẫn đang hàng chờ chắc là tí nữa mới vào được thì có gì tối mình live bbe nhá tối nay chắc là bbe đánh nốt là bản cũ ờ, chiều nay thôi lobby này phải top một nhé anh à thật ra là lobby này mà top một thì anh nghĩ là cộng khoảng đâu đó 27 đến 28 điểm mà top năm nhá chớ một cái top năm thôi phải trên ba chục nhưng mà chắc là em tú nhặt kiếm ấy không ăn kiếm mà làm con chuột đi làm con tàu quýt làm chú chuột ước gì một tháng sáu được tặng sữa th nè được tặng sữa th thì cái này nó hơi cao đấy không biết là em em không ấy không không thật ra là được tặng thì là liên quan gì đến cao nhở ý là giá nó hơi chua chát nên là anh tú hơi hơi khó tặng cho em được cái hộp sữa th đấy giải cứu được mọi ạc nhưng không giải cứu được lớp chì à hello chú tú tặng quà cháu đi á tặng quà cháu đi ok nhá <laughs> ô dín ui hai con sindra này hay là một trận sindra nè mọi người nhở làm trận sindra à ui, nhưng mà lại ba nóc tôn cơ ờ từ từ nhá ba con nóc tôn này phải mua phải mua sindra sindra à, thì để mình xem coi có lõi không nhá còn không thì mình bán đi một con á nếu mà ra này không ra tiền có khi là mình phải bán một con sindra đi á tại vì ngoại binh bắt buộc phải để lại rồi nhở sindra cơ bản là đánh thì nó khó top một lắm trừ khi phải vẽ vẽ cơ kiểu vẽ được đồ đẹp á mình nghĩ là bài xin ra khá là cần nhiều nước mắt á tại con ra ra nước mắt mà lại bán xin ra em tú bị làm sao á trộm vặt à trộm vặt chắc là thôi ấn thách đấu à mình nghĩ là lấy cái này thì đẹp dễ nhất nè trí tuệ siêu công nghệ còn ấn thách đấu thì mình lời được một con queen hai tiền thôi mình nghĩ là mình lấy cái này đi lấy cái này vào đép cho nó dễ nhá cho nó dễ nhá dễ đép nhá hai con di lần với cả một con esriu à một cassadin đột biến rừng à? đột biến rừng chơi được cái chứ chứ không phải ra chó nhá giá bằng con tim hà hello tiến đạt nhá em có nên qua quận mười lấy cái giò gớp chè không à nên á nên á <laughs> ước có quà là gớp chè quay lại à hello becky nhá hello hành hạ vân thiên nhá <clears throat> cảm ơn bạn tú vì top một chiều nay à ghê rồi ghê rồi năm con ac năm con ac xong top một là ác rồi nhưng mà thật ra là em tú nghĩ là nếu mà xúc ờ, kiếm được ac thì chắc là con uh, ờ, ac hoặc là con gì nhở raira thì ờ, nói chung là con nào cũng được cơ bản là xúc sắc con ac thì mình kiếm luôn mấy con xạ thủ cũng ok mua này đi đồng hồ đi hmm. lên cấp thì bây giờ kẹp được con gì vào nhở cơ bản là bây giờ form mình cũng không gọi là đẹp lắm ấy nhưng mà chắc là cứ lên cấp đã nhá bây giờ mà vội lắp luôn một cái vô cực nhưng mình nghĩ là thôi cứ chia đồ ra đi nhờ mọi người nhờ chia đồ ra một chút đi một chút chia đồ ra lấy cái lõi này đi cũng ok đấy uhm, cookie với cả cassadin à à quên bobby với cả cassadin là chắc chắc là mình mua cassadin nhá có giữ điểm không dậy à có giữ điểm không dậy à không á anh tú không á tại vì bây giờ anh tú đang à, gọi là giải cứu một chút hello tế hanh nhá naki cũng ước có quà naki muốn quà gì đấy naki muốn quà gì đấy naki nói đi naki muốn là được mình không biết là nên mua con poppy này lại hay là để con di lần nhà mọi người nhờ lần thì tí nữa có nhà phát minh khá là ngon còn nếu mua poppy thì có hai sao thì bây giờ mình ưu tiên hai sao hơn nhá <coughs> chắc là mình ưu tiên hai sao á <coughs> chứ nhà phát minh nhiều khi một sao nó cũng phế phế à và thiếu nhi của anh đâu á và thiếu nhi của anh đâu à anh phi mai nhá riêng phi mai ra đây em tặng riêng cho quà cho anh nhưng mà sao mới tắm xong mà tóc của mình nó cứ bị kiểu gì á mình thì mình không sấy tóc nhưng mà mình à, dùng quạt thì bây giờ nó ra cái gì á từ từ nhá cassadin hai à à quên bobby hai với cả cassadin một à chỗ này vào ngon hơn không mặc dù lớn cassadin chả kích hệ gì cả thì mình cho nước mắt cho con này luôn nhờ mọi người nhờ cho ra van đi mình nghĩ là ra van ngon hơn á nhà kia có cái lốc luôn nhìn ấy nhở nhìn nhìn khó chịu nhở có cái lốc luôn nhìn khó chịu đấy một tháng sáu ra ớt tặng vt top tám á một tháng sáu riot tặng video top tám mà nhưng mà đừng phải là trận này nhá cơ bản là trận này mà top tám thì nói chung là trừ cũng hơi đau từ từ nhá con kia của mình ra chiêu được một lần nữa không chắc là ra được chứ đúng không ừ, ra chiêu được một lần nữa à? hai hai may quá con uh, cassadin không ra chiêu được anh em ạ à. cassadin ra chiêu được một lần nữa là mình thua rồi đấy ok win nhá win nhá mua milo cho nike đi kkk được đấy chứ milo thì đơn giản nike ạ em tú hai k bảy à, em tú em tú hai hai cái năm á hai cái chín á hai cái chín á thủy trang hai cái chín với mai trang chứ nhở sao lại thủy trang nhở sao lại thủy trang nhở từ từ nhá sao lại liên quan gì đến thủy trang ở đây mình có quen ai tên thủy trang à tại sao rõ ràng tên facebook là mai trang comment mà mình lại gọi là thủy trang nhở có một sự gọi là nghi vấn gì đó ở đây nhá lên cấp cho con này vào mọi người được đấy chứ chết rồi không để trên ô thần tượng rồi lấy thêm một chút đam từ thần tượng cũng ok nhở gặp nhà này có tiên tri và lốc cho mình đó là con bobby à quên mất người ta dùng con sriu lốc mà có phải là lốc sát thủ đâu mình cứ tưởng là lốc sát thủ cơ nhầm anh em ạ naki cần một thùng milo đó vt à một thùng và một núi vt cần mua được á quan trọng là naki có ở hà nội để uống hay không thôi tại vì cơ bản là bây giờ mà ship như một thùng à, milo về hải phòng ấy, thì nó cũng hơi bất tiện á thành ra là khi nào naki ra hà nội á chắc là anh tú không um, cho Naraki uống Milo ngập mồm á. Thế anh chè giải nghệ rồi anh Tú có buồn không á? Có chứ mọi người. Nãy em Tú mới gọi là nghe lại bài à, như ngày hôm qua của gớp chè hát á. Và VT buồn cười. <laughs> buồn nhưng mà là buồn cười á. Ờ buồn á. Buồn nhưng mà là buồn cười. À. VT đánh giữ ngày hộ em mẹo đi à anh so tính ra là cũng nhờ á nên thành ra là bây giờ em tú chưa biết nữa để em cũng xem đã cơ bản là bây giờ đánh không thì nó hơi gì gì quá <laughs> eco ông trong tú xin con eco được không không được à vậy thì mình lấy kháng phép nhé mọi người cơ bản là lấy găng về cũng chả làm gì á lấy kháng phép thì mình làm luôn một cái huyết kiếm hoặc là một cái kháng hiệu ứng cũng khá là ok nhờ mọi người nhờ tối lai lạ vậy á tối lai lạ vậy là sao nhờ từ từ nhá con ta lông này ngon hơn không con ta lông này ngon hơn không mình đang muốn chia đồ ra mọi người ạ hay là cho con blitz vào thì có vệ sĩ anh em nhờ blitz vào có vệ sĩ không một chút vệ sĩ không mọi người hay là để sát thủ ta nếu mà lắp đồ thì mình sẽ chia đồ ra thật ra là con ta lông này không cần đồ ấy lắm đúng không không cần đồ gọi là hồi mana lắm thì mình nghĩ là chia như vậy đi vậy đi ok gặp nhà này lucian một và con camu hai mình nghĩ là mình win á cơ bản là cái lõi của mình mỗi con đều có thêm một chút máu với cả thêm một chút hồi mana thì mình nghĩ là mình win được lo được chứ một ném gna của mình tầm này hơi khỏe đấy hơi bị chiến đấy để ship gf chè làm quà cho em tú à được hay chứ ui ship gf chè làm quà cho em tú à nghe hay á liền đi liền đi liền đi hơi missing diu đấy missing diu đấy <laughs> milo sẽ đặt cái gì đấy cái ông ngozin này nữa nữa nữa milo á milo nhưng mà là milo trắng không <laughs> một loại milo trắng không <laughs> tục quá cái ông ozi này làm tú nghĩ bậy quá từ từ nhá bây giờ mình lên cấp mình cho sóc đồ vào không cho dốc đồ vào thì cảm giác bài mình không gọi là mạnh hơn nhiều nhưng mà mình sẽ gọi là có thêm một lợi tức nếu mà bây giờ mình tích tiền đi thì hai lợi tức nhưng mà cho con dốc đồ này vào cảm giác bài mình có thể win á hay là mình cho vào không một chút không chứ bây giờ kéo đi con javan của mình à mình không muốn bị kéo lắm bình phủi à bình phủi à một chút đấm đấm đấm nhau đi xíu có mười tám giờ tối mỗi ngày không à chắc có mình đang gọi là lên một cái kế hoạch đó là sẽ live vào khoảng 12 à, giờ trưa và 10 18 à, giờ mỗi ngày anh em ạ <laughs> một chút gọi là hút view không bú phê từ ông trẻ không nhưng mà chắc là khó đấy mình nói thế chứ chắc là chưa chưa anh em ơi đấm này này sáu con là hơi đau rồi mọi người nhờ hơi thương một chút á cảm giác đấm hơi đau á chè giải nghệ học nốt đại học là vt à em chè học học nốt đó mọi người tại vì cơ bản là trường chè học nặng với cả mình nghĩ là chè muốn kiểu tập trung vào một việc gì hẳn á thì chè nghĩ thôi nhưng mà sao tóc mình nãy vừa sấy xong mà bây giờ nó cứ kiểu bị dính dính cục cục nhở tóc trông đần đấy chắc phải phải đi cắt thật á xẻng à bên ấy à sách ấn à cung này cung này cung với cả kiếm ngon nhá khá là hợp lý đấy một cái cung xanh trắng ui đồ đẹp ấy đồ đẹp á bây giờ mình bán nóc tơn hoặc là bán con uh, bobby này đi thì nói chung là mình bán con gì cũng được giờ mình muốn mua lại con talon đấy lên là talon hai nữa là phải khỏe luôn khỏe ra luôn chắc là mình làm một cái cung xanh trước nhá cung xanh với cả huyết kiếm mà hay là tim băng không tim băng con javan cầm cũng ngon đấy nhá nhở tim băng thì con javan cầm cũng ngon ba ti không ba ti này cầm ở đần đấy không cung xanh đã anh em ạ một cái cung xanh này một cái giáp thiên thần với cả một cái vút rồng mà từ từ nhá mình check qua lobby xem cần đồ gì đã anh em ạ vệ sĩ chắc là khỏi nhà này pháp sư vút rồng vút rồng nhà này chưa cần lắm nhà này không cần vút rồng vút rồng một chút không cần lắm vút rồng tính ra là vút rồng cần ba nhà đúng không nên là lắp cũng được cơ bản là mình đang muốn lắp một đồ á thì lắp cái áo choàng mình chắc là hợp lý nhất thôi nhờ mọi người nhờ áo choàng đi áo choàng đi áo choàng đi phải bk phải bk em tú phải bk em tú khô máu á không có để đồ á bất cơ bản là mình có trí tuệ siêu nghệ thành ra là mình nghĩ là lắp đồ luôn hợp lý thôi nhưng mà từ từ nhá con kazik này hơi điên đấy con gna này phải ra chiêu được nhá hai hai hai ít nhiều thì nó cũng ra chiêu nó đỡ được một chút anh em ạ nhưng mà giống con kazik này lắm đứng vách kia đừng ra chiêu ui vách kia ra chiêu thì hỏng rồi ui anh em ạ con ờ, con kazik kia bị điên à, à thua anh em ơi có nhảy được phát nữa là chết rồi ôi con javan mạnh vậy ui javan mạnh nhờ anh em nhờ javan siêu mạnh luôn đấy thôi mua vào đi mua vào đi lên hai sao được thì đẹp không ra được ui nhờ pha vừa rồi con javan mạnh nhờ đấm chết kazik luôn mà hello dada nhá có milo trắng luôn nè hình như có loại mới á loại mới á loại mới á và đó là tiến công pháp sư và thần tượng wow cho là cái tiến công đi nhở vậy thì mình sẽ bỏ dốc đồ luôn nhá mình sẽ làm một cái tiến công cho con ờ, này đi ok hmm. bài mình siêu khỏe tầm này đấy siêu khỏe đấy bài đi nói chung là đang thừa con này thì mình có thể cho đấu sĩ vào cũng ok đấy chứ cơ bản là mình đang nguyên trích mình không muốn tham dốc đồ lắm còn không thì tùy ứng biến nhá để lao sau lại anh em ạ thế có ai bên gf nhận live mười hai giờ trưa và sáu giờ tối mỗi ngày chưa trưa nay có anh cường live mà anh cường không chịu đọc comment viewer á nói chung là chưa cái đấy thì mình nghĩ là cũng chả chả làm gì á cơ bản là nếu mà muốn like thì like thôi hôm nay gớp chè nhìn khác quá gớp chè hôm nay nhìn khác à gớp chè hôm nay đánh win trích à không còn gớp chè của gọi là ba chấm ba ba mươi mấy máu ở năm bom giờ thì em ơi hai ta phải chia đôi nhưng mà cơ bản là hình bóng chè kiểu in sâu vào tâm trí mọi người quá đúng không nên thành ra là bây giờ kiểu mọi người sẽ luôn nhớ về gợp chẻ chiến lợi phẩm thì tầm này mình đánh win trích mạnh luyện cung thì đánh về lết mình nghĩ là ngon hơn cơ bản là mình có một cái đồ thủ rồi ấy mình nghĩ là lấy luyện cung nó hợp lý hơn đấy anh em ạ thật luyện cung thì kéo hết xuống nhờ tại vì thần tượng thì cũng chỉ thêm một một chút đam thôi luyện cung đi <laughs> luyện cung đang bảo luyện cung đánh đờ đây vần à quên đánh cv à, ngon thì bây giờ nó ra cho mình một con đó là đờ đây vần vip à đờ đây vần vip và leona từ từ nhá mình lấy con này vào đép được ấy chứ leona với cả đờ vần vip à vậy thì mình sẽ bỏ đi hai con ấy không mình bỏ đi hai con này không khá là hợp lý đấy ui đẹp chưa đẹp chưa xong mình chuyển đồ một chút không một chút chuyển đồ cho đờ vần đâu cho nó làm chiêu sớm này à đẹp ấy chứ tính này như vậy đẹp hơn á để như vậy tạm nhá nói chung là để như vậy đép đép tạm xương xương đã tí nữa lên cấp thì mình kiếm thêm một con à, gì nhỉ tí nữa lên cấp thì mình kiếm thêm một con uh, kiếm thêm một con gì ta thanh à quên thách đấu nữa là bài coi mình coi như là tập này đép lên tám luôn là đẹp hay là đỡ vần ấy nhở đờ đây vần tiến công mình nghe nó hơi đần tại vì cơ bản là con đỡ vần mình nghĩ là cần gọi là đam to ấy, với cả cần tốc độ đánh là được cầm cái tiến công của nó thêm được bao nhiêu đam ví dụ mà đỡ vần sáu tiến công thì thêm được một trăm hai mươi đam mà nhưng mà phải kèm với con tiến công thì nó hơi hơi cùi nên chắc là mình đép thôi nhá tí nữa mình xoay á hôm qua anh có khóc không á hôm qua anh có nhưng mà khóc trong lòng á à quên hôm qua anh không á hôm qua anh vui anh cười hả hê á anh sướng á ờ anh sướng anh không khóc á chắc giờ đó để tưởng niệm à lộn nhớ về gớp trẻ à. tết thiếu nhi em tú mong gớp trẻ sẽ quay lại bách kìa <laughs> quay lại à? không muốn vt không muốn trẻ quay lại vt muốn trẻ gọi là chăm chú vào việc học hơn để có một cái tương lai gọi là sáng ngời á tương lai gọi là xịn xò con bò cười á cái dép con ire này cầm ngon quá nhở hoặc là bây giờ mình sẽ lấy găng mình lấy găng thì mình hướng đến một cái gì nhở một cái à, à quên nhưng mà mất rồi à vậy thôi lấy xe ke nhá mình đang tính bảo là lấy cái găng để hướng đến một là vô cực hai là kháng ngự ứng nhưng mà hiện tại không có rồi với cơ bản là mình có cái đồ này rồi mình nghĩ là tí nữa phun thêm một đồ đam cũng được nhở còn bây giờ chắc là mình làm một cái xe kéo mọi người xe kéo ui phi năm mi rồi từ từ nhá phi năm mi thì mình lại kẹp vào thôi hay là roll một chút nha mọi người nhở roll một chút kiếm hai sao không cơ bản là bài mình đang gọi là có mấy con một sao nhỉ? Ron kiếm hai sao à? thật ra là con ta lông này mình nghĩ là không cần máu với cả cái kia lắm ấy, nên là đổi luôn được đổi luôn nó đỡ vần nhá cho nó mạnh hẳn anh em ạ mạnh khởi tại vì mình thấy có nhà xin ra đang cháy á thành ra là mình xếp tách ra nhá anh em ơi không con xin ra này ném cc một đống á mình mệt lắm mình sẽ xếp tách tách ra nhá mình tính lấy cái đai máu về lắp luôn ra ke nhưng mà đấy là con chuyên thành ra là mình nghĩ phải thách đấu luôn nên là thôi anh em ạ cho con chuyên vào coi như là kích hệ ok khá là mạnh nhá. tầm này lên leona nữa thì lên tám mới nhở lên thẳng tám á cái ông vgt này á nữa nữa đỡ vần tiến công luôn anh à đỡ vần tiến công mình thấy nó nó kiểu không ngon lắm á nhưng mà mình cứ đét đã nhá tí nữa mình xem sao đã tại vì mình nghĩ là tiến công này thì đi hợp nhất với con zinix rồi chả có gì thay thế ngon hơn á nói chung là bây giờ mình cứ đét đã tí lên tám mình tính sau tại vì tầm này có một con bốn tiền thì ngại gì mà không đép đúng không Ui, nhiều đôi nhờ anh em nhờ hay là làm một tí không còn không thì mình, muốn lắp xe luôn á cơ bản là xe tầm này mấy con đều tăng tốc độ đánh ấy, khá là ngon vậy thôi lắp luôn nhá chứ bây giờ zone cũng hên xui á mình muốn lên tám hơn gặp nhà này à in this galista forever and if we are together i know i'm not alone I know I'm not alive. Em chè sao á VT à? Em chè chỉ uh, nghỉ like để học hành đó mọi người đâu sao đâu. Em chè vẫn gọi là khỏe nhá. Con nóc tơn của mình CC được con Gna hay nè, con Gna này đỡ gây đam anh em ạ, con Gna này mạnh lắm. Mình nghĩ là cookie một thì chắc là mình win thôi. Ok. Đáp sướng nhở. Cơ bản là form của mình ra từ đầu á, với cả mình lấy cái lõi gọi là combat luôn. Chứ còn bình thường mà mình đánh gọi là kiểu không tập trung á thì mình sẽ lấy mấy cái lõi như kiểu là all in á, kiểu một là top một hai top tám nhưng mà đánh cơ bản là bây giờ cũng nghịch nghịch một tí nên là lấy cái lõi nào chắc chắc tí nhỉ nghịch nghịch mà lại lấy, lõi chắc chắc cả à? cái ông này nói xong có xé giấy nói lại à cái ông này nói xong có xé giấy nói lại à cái gì đấy gì đấy bất kỳ hay là bây giờ mình cho con khác vào không con xin được ra thay con ta lông và bỏ đi con này thì mình tí nữa lên cấp mình cho con này vào là hai tiến công à không ngon nhở mình nghĩ là cứ để form như vậy nhá bây giờ chỉ cần lên được mấy con này hai này là bài mình khỏe luôn rồi khỏi cần phải làm gì nhiều anh em ạ xẻng nữa à xẻng nữa à xẻng với cả cung à hai cung à từ từ nhá hai cung à hai cung thì biến thách đấu được ấy chứ hay làm cái đại bác thật ra là cuồng đao thì chắc là ngon nhất đại bác thì hơi cùi anh em nhở đại bác thì hơi cùi á đại bác thì nó hơi cùi tại bác thì nó hơi cùi hay là biến thách đấu biến thách đấu nhưng mà cơ bản đỡ vần của mình cho nó cầm zeke vào trong đần đấy chỉ học xong thì tương lai có siêu phẩm mà anh thợ điện chè may mắn và cô chủ nhà vz à nữa nữa cô chủ nhà vz gì đấy chích cừm sao em tú bảo chiều ọp à em tú tính chiều ọp nhưng mà tại vì em tú thấy không ai like nên là em tú lên like người cho em tú gọi là like một chút đi từ từ nhá mình quên mất á lắp cái xẻng cho con này đã lấy thêm một chút máu nhở cung cho con này đi cung cho con này không không đỡ vần đi mình nghĩ là chia đồ thì cũng chia một vài con rồi không cần phải chia nhiều quá đấy đỡ vần đứng một chỗ nào cố lên đỡ vần của mình còn áo choàng nhá như nào ok chào anh tú đẹp trai của em à hello thanh phong nhá em tú có giải cứu không á em tú ờ, <laughs> em tú không á từ từ nhá mình lên con này hai thì mình đép được thêm một chút tất cả mình cầm con này đi bây giờ mà mình lên cấp luôn à mình lên cấp luôn thì thật ra là mình có thể bốn tiến công thì mình bỏ này đi à không nhưng mà form này của mình đang mạnh quá mình không thể nào xoay được mình đang muốn lên cấp rôn một tí ấy, anh em ạ thôi từ từ đi cảm giác gặp nhà này ui cv hai cv hai cầm đồ như vậy mà còn thừa đi cô ba mươi tiền ấy từ từ nhá hơi bị váng cái đầu á đờ nó còn vip hai con bờ răm nhưng mà ông này là anh lắp đồ đỡ vần mà đúng không chẳng qua là con sinh viên này chắc là kiểu nó tự ra xong rồi dôn bỏ vào thôi mình nghĩ là thế xong rồi thua luôn ờ ông này lấy thông phán xong rồi dôn một phát được cv hai cái gì đấy ê tính ra là đồ ông này không có trượt cái gì luôn á còn cv hai đấy chứ bịp nhờ may quá mình không lên cấp anh em ạ lên cấp rau này xong rồi rôn thua ấy đúng kiểu thọt luôn á thở thoát thằng thọt luôn á vậy thì bây giờ mình sẽ lì lì thêm hai rau nữa rồi mình sẽ lên cấp rau này với cả à không lì nút rau này là rau sau mình lên cấp mình roll form rồi bịp nhờ bờ năm hai vẫn rôn bán cho mình là cv à được chưa bướng chưa anh tú tập trung đánh nó khác ngay à có nó bom vẫn đần á anh tú chăm chỉ à phải chăm chỉ á em tú phải chăm chỉ á tháng này là em tú gọi là một bước ngoặt mới á nhưng mà sao hôm kia lại bán cho cv hai nhở? sao không phải là eco lên chín rồi ngồi zone diary ta thích gọi là rôn là tám mà thích chơi là tám mà nhưng mà ông cầm cái con bờ hai rồi cầm cái con bờ ông này tính lốc con ờ, con nóc tơn của mình à nhà này cũng bờ hai ờ bờ hai hết rồi anh em ơi vậy thì tí nữa mình tanh bằng leona thật à tanh bằng leona thì nó hơi đủ nhưng mà bây giờ bờ hai thì hai nhà rồi tức là sáu con rồi vậy thì bờ cho em tú ở đâu nữa đây nhà kia ir hai ê mấy công này run bảy hết rồi hỏng rồi nhưng mà mình máu nhiều mình được cái là máu nhiều thì mình lên tám thì mình thoải mái hơn hai con bram hai bảy con bảy con bram rồi vẫn còn gọi là năm con chắc là mình vẫn nặn ra được á phải nặn á hello tuấn anh nhá nhớ gửi chè quá anh tú ơi à ai cũng nhớ mà mọi người từ từ nhá em tú cần gì đây em tú cần một cái kiếm hoặc là một cái găng găng thì biến xin cho con irelia găng nào ai nít găng ok ông này còn đòi lấy găng của tôi nữa hai găng rồi vẫn lấy găng hai găng vẫn lấy găng bỏ đe cho tú găng nè nhưng mà phải lên cấp nhá mọi người mình rôn một tí đây chứ mình không lên chín được đâu bài mình chưa có gì gọi là chắc chắn hết á nhưng mà giống mình rôn không ra lắm đưa bài là người ta bắt tướng nhiều rồi á thật đấy chứ không ra con gì này từ đi từ đi từ đi một rau đi mà mình hay một rau đi thật đấy chứ không ra con gì này suy năm chắc là bỏ đi không cần lên hai nữa leona thì cứ để lại nhá nhiều khi tay leona anh em ạ đờ lên vần là thật ra là có thể bán đờ lên vần đi cũng được mình có thể bỏ bóng bi đi á gặp nhà này mình ờ, đang gọi là rôn nhưng mà chưa thay form mà vẫn win à ảo nhờ chắc là ông này ông mới lên cấp anh em ạ chắc là ông này ông mới lên cấp rôn hợp lý đấy bán đi quyết đoán nhá đao này đã cv cho mình á phải đã cv ạ thăng hoa thật ra là không cần lắm thăng hoa bài mình nghĩ là không cần ế từ từ nhá nó ép mình chơi thách đấu hay sao á thách đấu thì nói chung là bỏ cái này đi thì cũng được nhưng mà mình mới bán đờ vần với cả lắp đồ kiểu kia rồi thì thôi không được đâu không chơi đâu ép chơi thì cũng bỏ nhá dây xì à Để con CV của tôi đâu má. Leona hai tanh nặng rao nhá. Cơ bản là mình nghĩ là tí nó cũng không có tí nó không có con Bram để mình chơi đâu. Oh. nhà này zinix hai luôn mà nhưng mà mình hôm nay là con sivir nhờ trong khi là hình như là mình, mình nhớ là không ai đánh sivir lắm đó. nhà đánh zinix mà đúng không không phải là sivir đâu nhờ pha đấy mình mà để lại đỡ vần cũng ok chứ lấy thêm một ấn thách đấu cũng đẹp bỏ này đi tí nữa ir hai cho ir cầm biến sát thủ cũng được để lại mười tiền nhá chia giải nghệ rồi anh tú à chia nghỉ để để để học hành nhá mọi người chia chắc là không like nữa tự nhiên không báo trước gì gì hết tệ quá à có đâu tuấn anh anh tú thì cũng ban đầu không tính nhưng mà lúc sau thì lại tính nhá bây giờ mình phải bán đi hết mà mình roll á không là cv là mình đi á nhà này cũng chưa ra cv này á tính là cv chết rồi à chắc là cv về nhé hết nhà này là mình nghĩ thế bây giờ mình nghĩ là mình bán á mình bán á cần đúng một con sinh nữa là xong bài đúng không thì tí nữa cái này mình cho con gần nao gần nao hoặc là cho con ire ire thật ra là biến sát thủ rồi thì cho gần nao để lấy thêm một chút trí tuệ nhé. cuồng đao khá là hợp lý này cuồng đao khá là ngon biến xin một con sivir thôi cũng được thật một con thôi là đẹp form này là form ấy rồi form thách đấu rồi anh em ạ form thách đấu rồi mọi người ạ mình thì bỏ cái này đi à phải bỏ cái này đi à còn nếu mà đề thì phải bỏ eco bỏ eco thì chắc là không được hai găng lận à một cái cuồng đao nữa thì hơi thừa anh em nhờ chắc là tí nữa mình ra đôm đồ tái chế nhá một cái bàn tay đi tí nữa kiếm lại con eco cũng được à, đau thế dồn mãi không ra gì bị đấm đau quá ủa anh chè đi thiệt hả tưởng con ten à đi thiệt á đi thiệt á không còn ten á lấy cái bàn tay ra trước đi bàn tay cho con này random đồ chắc là cho con này hoặc là cái này cũng được mình nghĩ là random đồ đi thêm một chút đi toàn là vi với cả cái gì không á đồ đấy vần không à khó khó khó khó khó thật ra là tí nữa mình bỏ eco đi cũng được nhưng mà mình <tsk> cơ bản là đang eco hai với cả Ơ thật ra là có sát thủ thì không bỏ được nếu mà bỏ thì bỏ blitz à nhưng mà tí nữa à eco bán đi chắc là nghĩ là giữ form này luôn á bỏ dc đi bài mặc dù là một sao nhưng mà vẫn, vẫn đét được nhà này hả bịp nhờ bọn sinh viên này vẫn rác nhở rác thiệt chắc là win đấy đúng không bên kia hết đam rồi mà Sivir điên anh em ơi con Sivir nó bị điên à tám nghìn ba trăm đam ir một ba nghìn hai ui đánh như vậy top bốn này nè ảo nhờ trong khi gọi là rôn chưa ra gì luôn á ê nhưng mà thật thật sự là ván này con con kia nó bị nó bị nó bị bị chết rồi hay sao á đây nhá không nhà nào chơi này hai nhà này ba nhà này bốn nhà đâu có ai chơi đâu đúng không chỉ có gọi là bắt ir thôi nhưng mà con kia lại không ra em nhớ phương gb của anh tú á sao lại nhớ phương gb vậy không phải là nhớ gớp chè à nhớ gớp chè đấy chè đi thì anh cũng đi luôn đi không ai cần anh cả nói thế thì em tú chịu vậy tối em tú đi vậy sao có anh nào anh vdt có chơi bbe không mà chắc là tối anh tú chơi nhá cơ bản là bây giờ team mình đi ra ngoài hết rồi bây giờ chơi thì cũng mọi người á tại vì em cũng muốn gọi là chơi với với team luôn tại vì test hết với nhau á tại vì cũng có giải mới đầu mùa khá là hay không biết cv ui cv một thắng ginic hai cv một win ginic hai và bây giờ gọi là còn ba nhà mà chết hết rồi ê từ từ nhá cái game này nó hơi có bị bịp bịp bịp, bịp quá không bịp bịp không lấy cái diệt cho con đi rê không hay lấy áo choàng nhở hai nhà kia đánh gì đây lấy áo choàng ngon á hoặc là lấy mình nghĩ là lấy áo choàng đi nhưng mà nhà này là nhà được Rary chắc là mình cút rồi mình nghĩ là nhà này top một nè người ta lên được chín rồi anh em ạ cv một win id hai à quên win dính hai bị bợm thật thôi trận này cv một coi như là top ba thành công rồi nhá chắc là một chút ff đi ra ngoài đánh trận mới không em tú đẹp trai thế em tú có định ôn in việc học giống lớp trẻ không em tú không á cơ bản là mình gọi là trải qua hai hai cái hai cái chu kỳ học rồi ý là hai lần học rồi ấy thì mình đều cảm thấy cái việc học nó không không thích á nói chung là không thích á tại vì tại vì à, gì nhở ban đầu thì à, mình học đại học năm năm nhất thì mình cũng hay nghỉ xong rồi tính ra là mình cũng kiểu quyết định là học lại học lại sau này đi học nghề ấy thì học một thời gian nó cũng không gọi là có cảm hứng lắm nên là mình chắc là không học nữa mình nghĩ là học quá đủ rồi thì nói chung là ai còn đam mê thì chắc là vẫn học được thôi anh đi thì ai hề nữa hả nữa anh có hề đâu nam bom anh đần á anh đần á nam bom ạ anh không hề nhưng mà anh đần á từ từ nhá cv hai không ê roll cv hai xong rồi ép không ê đấy mọi người để ý nhá có những game nó sẽ như vậy nè có những game nó sẽ kiểu bị đen như vậy nè thật mà cái những game như vậy thì do mình đánh win trick thì mình nhiều máu thì không nói nhá nhưng mà anh em cũng không nhận đâu bài sivir trận này không ai chơi nhưng mà mình zone gọi là một tỷ tiền không ra được con sivir nào thì có những game mình nghĩ là sẽ đen như vậy thôi thì những cái game như vậy mình nghĩ là vào được tốt vào được tốt là quá thành công rồi không gì phải gọi là hối tiếc cả con id của mình đi cc kìa con id của mình lấy áo choàng để cao tơ nhà này đấy nhưng mà chắc là bạn mình đã thua thôi cơ bản là bạn người ta lên chín rồi nha mọi bài mình cv hai là win rồi đấy cv một trông yếu đuối thế ủa anh chàng nghỉ like rồi hả anh nhà anh chàng nghỉ rồi nhá mọi người ơi anh chàng nghỉ luôn rồi nhá tại bác à tại bác cho con nào đi chờ cho gần na nhá cần gì học nghề để anh dạy cho à nghe nó có vẻ được ấy nhờ anh phi nhờ có khi thật vậy chứ <laughs> để anh dạy cho à. tính ra là lần trước em tú cũng học à, it giống anh phi đấy mỗi tội là học ti nhưng mà là ti gì nữa chứ IT à? học IT gì đi vách nè vách nè phải rôn ra con kia hai mình mới chịu á không ra con hai à quên không ra hai sao là mình mình bán hết mình phải rôn cho bằng được hai sao rồi mình top ba cũng được nhá phải là hai sao đấy con con kia ơi mày phải lên hai sao đấy đây ôi hai sao ngay mình đang tính chia đồ ra mà nhở cho con này cầm tiến công cho con này cầm re ke chứ sao lại thế được nhở nhưng mà chắc là tầm này lên hai sao thì vẫn thua thôi anh em ạ mình nghĩ chắc là vẫn top ba thôi ép ép đỡ mất thời gian của nhau à game đen lại còn che game đen tại không còn che đó à liên quan không vậy không còn che là game đen à thôi chắc là mình à dừng ở đây thôi á trận này mình nghĩ là top ba được rồi á rồi khi nào mới có giáo án tán gái ome thế anh á ome cơ bản là lúc mình live mình bật nó không hiện lên được thật cái này là mình nói thật không hiện lên được một bốn bốn bảy à một bốn bốn bảy à cây ba một k năm á top ờ, ba chắc là mình đánh lên một k năm cái cho nó gọi là đẹp đẽ đẹp đẽ cái anh làm content nghỉ stream đi anh <laughs> ê không làm không nghỉ thật không chứ làm làm gì mọi người em cũng sắp nghỉ thật chứ làm làm gì đâu từ từ nhá mình đọc cái này cái cái này hay nè mọi người mới vài năm trước là một cậu bé chập chững bước vào ngưỡng của đại học mà bây giờ đã trở thành một chàng trai 23 tuổi mái nhà hiền family thật sự thì quá nhiều kỷ niệm quá nhiều cảm xúc bao nhiêu bài học được lớn lên ở nơi đây mình đã từng nghĩ những hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi về sau ờ uh, mõm chưa mõm chưa rồi mới ngỡ nhận ra mọi thứ rồi cũng phải lật sang trang mới hiện tại thì mình đã tạm gác lại việc livestream trên bếp gớm chỉ TNT để tiếp tục việc học mình sẽ cố đăng tải mình sẽ cố đăng tải gì đây những hoạt động bằng hàng ngày lên Facebook cá nhân để mọi người không quên em chè nhé thật sự lời đầu tiên con à, <laughs> con xin cảm ơn ba mẹ đã luôn lắng nghe tin tưởng yêu thương con em gặp chè à, xin cảm ơn từ từ á mình nhặt đồ các anh em ạ nhặt đồ các em túi nhặt đồ các em túi nhặt đồ các trận chết nhặt kiếm rồi em túi nhặt cung các ê từ từ nhá phải đọc á phải đọc á làm cái giáp đi làm cái giáp đi làm cái giáp đi làm cái giáp đi thôi nhờ tí nữa đọc tiếp nhá mọi người tí nữa đọc tiếp em tú tập trung cái game này nhá tập trung cái game đấy tập trung cái game đấy anh em ạ đọc cười không ngậm được mồm mà sao lại cười mọi người buồn đấy đọc buồn đấy vào xin cái top bảy cộng bảy mươi đi à có anh cảnh trong đây không à đây à đây à đây à anh cảnh trong đây đúng không một chút ha một chút va chạm hà ozin đâu ozin cuối mùa rồi vào đây sunny ozin ozin trốn hơi lâu rồi đấy lâu rồi chưa gặp ozin đấy nhá ozin vào đi đoàn ép gf panther à không người ta như thế mà cứ ép gf panther thôi tưởng chia hai cái năm cứ hiện cải thiện suốt à chia hai cái năm á từ nhá mình phải kiếm đã mình phải kiếm con đột biến đã mình phải kiếm min red đã anh em ạ không có ai có con min red nào luôn à thì anh tú à hello thanh huy nhá hello em nhá sinh viên bách khoa viết tâm sự có khác à kiểu nghe nó nó thật thà à quên nghe nó đúng quá đúng không mọi người cho mình viết chắc là mình không biết nổi luôn á đột biến hắc tinh à phải không vậy phải không vậy cái ông cái anh cái anh anh cảnh này lừa lừa lừa con này đi con này đi con này đi con này đi sức sống mới khổng lồ hóa à khổng lồ hóa nhìn thèm đấy khổng lồ hóa luôn đột biến rừng à đột biến rừng à khổng lồ hóa đó mọi người ơi mình đang có hai đôi là khá là hợp lý nè khổng lồ hóa đi các bạn là khổng lồ hóa tí nữa mình có ngoại binh hay là có dốc đồ ấy thì eco tiền nó gọi là thích hơn em chè sát boy à oji làm chùm bbe rồi á em đang làm bài tiểu luận anh ơi à chịu ơi làm chùm bbe à mốt nhớ quát trinh anh tú với nhá ozin ba ngày cuối á thật ba ngày cuối là ozin phải vào discord với anh ấy nhá không có được gọi là trốn đâu ba ngày cuối anh sẽ gọi là kiểm tra bài của ozin á ozin bây giờ gọi là cứ cứ ấy đi cứ luyện tập đi ba ngày cuối anh sẽ bắt đầu vào kiểm tra bài của ozin á kiểm tra bài vở xem gọi là em tiếp thu nhiều thế nào để mốt anh còn gọi là chọn lọc em á lại là cung sen à mazaha à dòng mazaha mình thích lắm nên là thôi nhá mình sẽ mua mấy con này lại đi mua mấy con đam lại đi cơ bản là mazaha cầm đồ này mình không thích lắm ra con chó gát thì mình suy nghĩ lại sau nhưng mà ra con mazaha thì thôi nha mọi tái chế cảnh binh đấu sĩ với cả thanh lịch ui làm trận thanh lịch không mọi người hai tái chế tái chế thì đáp dễ hơn uhm, tái à thôi một chút tái đi một chút tái nghèo đi mình cho con này cầm thì nó random được cái giáp thì sẽ có giáp lửa khá là ok đấy chứ mày đi u uh, giáp lửa thật bú đọc tiếp anh ơi à tí nữa ấy, mọi người để em tú hết game đã em tú tập trung cái em tú kba cái nhưng mà con bên kia là con cassadin hai và con sq hai random nó cũng xanh cơ người ta random nó cũng xanh thì em tú chịu rồi cho vệ sĩ và mà random nó cũng xanh rồi lắp thêm đồ nữa lắp thêm đồ vào wt rùa đúng không ông wt rùa này tôi nhớ tên nhá wt rùa hay wt rủ hay là bài mình cơ bản là toàn một sao là nên thua anh em ạ vào ngắm vdt với á vào ngắm vdt với á ngắm cái gì đấy ngắm à ngắm ấy hả ngắm ông uh, gì nhở lâu lâu là một hai game bbe thôi ông đừng có mồm điêu ngày nào cũng chơi kiểu ông ozin này nhưng mà ozin đánh hay mà ozin kiểu uh, anh thấy lắp đồ khá là hay á với cả đép được nhiều bài đép được nhiều khung nhưng mà anh thấy em đánh uh, lợi em lạm dụng cái con sờ quên khá là nhiều ấy nhá cái con sờ quên mà anh gọi là chỉ cho em ấy anh thấy em lợi lạm dụng nó khá là nhiều ấy ozin ạ cho nên là em nên uh, luyện tập với những cái bài khác nữa nhưng mà anh em cũng nhận là con sờ quên bbe ấy, nó rác không nó như cái con năm mười tiền á nó đứng một chỗ mà nó quạt quạt quạt quạt quạt xong rồi chết hết bựa thật nói chung là mình khổng lồ hóa mà đồ mình nói chung là cũng không xấu lắm nên là thành ra là cứ đép nhá không có trích nhưng mà tí nữa mình có dốc đồ ấy thì kiểu gì mình cũng sẽ bù lại tiền thôi nên thành ra là cứ ấy đã người chê hệ đóng đồ đập nhau nhưng thua à thua do em tú nhiều một sao quá nhưng mà không con nào ấy nhỉ không có gì ngon ngon cho vào nhỉ mọi người nhở bobby này bobby hai rồi nên là bỏ nhà mình muốn tích tiền một chút á nhưng mà cơ bản là mình nhiều đôi quá nếu mà ví dụ mà round này mình win round này mình win thì mình bán đi hai con cát catlin không thật ra là mình có thể bán mà nhở, mình bán đi ba con này được mà ta vậy thôi cho hai con sriu vào đi nhở. không mình không muốn bán lắm á nếu mà mình win thì mình bán còn thua thì mình lên cấp mình mua lại con mo nhá cơ bản là con van tí nữa nó kích bọn uh, tiến công ấy, đép cũng dễ anh em ạ. Tại vì có một con gần A nữa thì mình có tiến công với cả dốc đồ luôn thì nó hợp lý hơn. Chắc là mình thua rồi đấy. Chưa biết là giết hai con vệ sĩ này kiểu gì đây mà nhà bên kia thì có xạ thủ thì mình nghĩ là có đam rồi lại là thu nguyên nhà nữa cơ à có luyện cung và sao nhiều đam đấy thu nguyên nhà thì mình lên cấp vậy xo một chút vậy xo một xíu vậy nhưng mà bị cái là đứng trên đầu thì không nhặt đồ được đau sau mình tích tiền lại sau nhá tính ra tầm năm game đánh sờ quên có một hai game mà sờ quên hai game mà còn lại mấy trận khác em chỉ gọi là đánh ờ, còn lại mấy còn lại mấy trận khác em chỉ kiểu đánh ờ, con xe ra xong rồi kẹp con quên phụ đam hay là hecarim đúng không nhìn tên quen thuộc thế mà không chào á nữa nữa nữa afk đọc đi anh nghe kìa tú ơi á <laughs> anh huy à em tú lấy gì đây em tú lấy đai máu không em tú lấy kháng phép he he em tú lấy kháng phép làm một cái cung xanh à quên làm một cái bà tia hoặc là làm một cái huyết kiếm hoặc là một cái thú tượng lên hai sao cũng là ui từ từ nhá phong bắt đầu đẹp rồi nè phong bắt đầu đẹp rồi nè quen dùng khoảng chừng là hai giây để nó biết ông chủ nó chính là ai đây hay đờ mây mờ nó sẽ phơi thay bên trong quan tài dừng lại là những điều vơi bây ui bài mình tầm này là win trích dài luôn á anh em ơi tầm này là em tú win trích dài luôn á dài răng giặc răng giặc luôn á tích tiền cái tích tiền cái bán con zillion đi không hay là bán con ờ, con này nhỉ thôi di liền để lại đi tí nữa làm năm là phát minh cũng được em tú quy trịnh tết thiếu nhi em ước ngày hôm qua chỉ là giấc mơ và chị vẫn live vào 12 giờ trưa chứ không phải là vdt à điều ước của em có thể là thành hiện thực ở vế sau nhá nhưng ở vế trước thì không thể đấy thì chắc em nói thế anh đang tính là ngày mai sẽ live 12 giờ trưa thì em nói thế chắc là ngày mai anh phải ban em cái cho em đỡ xem anh đó cũng là kiểu ước gớp chè lại vào trưa chứ không phải là vdt à, thà mọi người bảo là ước gớp chè quay lại vào 12 giờ trưa và vdt vào lúc vào lúc gọi là tối mỗi ngày đi nghe vậy nó còn đỡ mất lòng đỡ buồn đây nói như thế mà được à nói như thế mà được à em tú cũng là con nít mà em tú cũng biết tổn thương mà <laughs> tổn thương à nghe nó kiểu dối trá đấy nhở nay sầu quá anh tú ơi à sao vậy sao lại sầu vậy thất tình hay sao mà sầu vậy bình yên là lúc không sầu không vui à bây giờ mình cần một con dốc đồ đấy anh em ạ một con dốc đồ nó là bài mình khỏe khoắn luôn đấy chứ một con à, một con à, vách đi có thêm pháp sư hoặc là một con gần na đi kiểu nó thêm đam cũng ok bây giờ mình ăn thử một con bobby nè hoặc ra ra con blitz thay con này vào có vệ sĩ cũng được nhờ em đùa tí anh tú ơi anh cũng đùa tí anh trêu em nguyễn hiếu anh có bảo gì đâu mà hello sư phụ ở trần hồng hưng à mình cứ tưởng là trần hồng trường chứ hello hồng hưng nhá cứ tưởng là hôm nay à, binh kia gọi mình là sư phụ hello đệ tử từ từ nhá nhà này level sáu à à cái tên này quen quen Úp, sáu đấm nguyên nhà luôn mà mình đang bảo là con sv nhân bị một kéo phát một đấm chết luôn hay sao á hay á anh huy hay á anh tú nói thế thì chịu rồi lịch sử đấu em mười game rồi không có con sờ quên nào này à. anh tú trêu ấy anh tú trêu mà ấy ơi anh tú trêu mà từ nhá di liền hai à di liền hai cho con này vào đi bốn tái chế cho con này cầm tái chế này à ok thiếu một con seraphin nữa đúng không rau này đánh quái ram được một cái hộp vàng và một con seraphin thì sao mọi người nhờ mọi người nghĩ sao nếu mà rau này ra một cái hộp vàng và một con seraphin nước mắt à kim băng này một cái hộp vàng không một cái hộp vàng không nước mắt nữa là nhiều nước mắt vậy má ai da đồ xấu đấy à con blitz ngon quá không mua được anh em ơi sao nhìn cứ thọt thọt kiểu gì nhở anh em nhở tim băng đã này một cái gậy cho con này random này một cái nước mắt cho con này này hợp lý chưa bài mình nó cứ kiểu bị thọt thọt nhớ anh em nhờ form thì cũng gọi là không đẹp lắm nhưng mà lại bị thọt thọt cơ blitz kìa em tú thấy rồi nhưng mà em tú không đủ tiền mua á bây giờ em tú mua là em tú thọt lắm thôi không sao mọi người ạ cơ bản là form như vậy thì mình nghĩ là thêm một con seraphin nữa thì chắc là đép lên tám được hoặc là mình sẽ eco sâu nhá tại vì mình à, đánh xo nên là nó hơi nghèo nhưng mà bù lại mình sẽ có máu mình rất là nhiều máu luôn nhưng mà đồ xấu nhở đồ hơi xấu một tí đấy nói chung là tim băng với cả à, tim băng với cả một cái à, cúc xanh là đẹp rồi bây giờ thứ mình cần là một cái găng nữa để lấy một cái kháng hiệu ứng cho con di chắc là trận này mình có thể đánh di nhá ozin sos à anh già rồi mà anh già gì đấy lên phường gặp crush lên phường gặp crush trước em bị từ chối à nhưng mà sao lại lên phường vậy ở đâu ra lại có cái từ lên phường vậy gặp crush trước em bị từ chối à nghe đần đấy mình đang muốn uh, ấy luôn á đánh mạnh mẽ luôn á từ từ nhá mình bán bớt đi đã này bán con này đi này bán con này đi này hợp lý chưa nói chung là hai mươi tiền thì mình nghĩ là vẫn ổn áp thôi vẫn là ổn áp cả nhưng mà mình đang hơi ấy hơi nghèo một chút gặp nhà anh cảnh tầm này có một con bò à? nhà cứu con rai ra trong kinh đấy có con rai ra kiểu nó chói chói một phát á nguyên nhà gặp nhà anh cảnh thì chắc là em tú phải đấm tầm ba con á gian đung đồ à huyết kiếm khá là ok cốc cũng được cuồng đao cũng được nói chung là đồ gian đung ok có tội là không hất được con bò thôi ui con bò đi ra để con ép bắn vào con dứt nhở à? khá là hay á bò hay á con bò hút về hay á đi băng nè như nào chạy ui con bò né kìa đấm anh cạnh bốn con đấy ba con đấm anh cạnh ba con nhá hai con á thua anh cạnh á một con không thôi hai con á phải hai con á đấm có một con vậy đấm yêu à đần thật chứ nghe cái gì xong lúc chụp ảnh còn bị đẩy đứng sát nhau mới đau á đần thật chứ nghe cái gì xong lúc chụp ảnh còn bị đẩy đứng sát nhau à nhưng mà ý là sao đấy sao em lại bị lên trên phường đấy nung chảy với cả quà trời cho với tụ điện là tụ điện hơi cùi quà trời cho thì thật ra là ba mươi lăm tiền mình không thích lắm tại vì bây giờ mình lấy cái lớp quà trời cho nữa thì tí nữa mình chấp lõi đánh nhau á mà bài mình không đang xanh cơ mình nghĩ là lấy nung chảy thôi đúng không nung chảy về mà đánh nhau thôi han cookie không cần di lần nãy giờ ra nhiều nhở chắc là mình bán ăn sai đi anh em ạ con ép của mình lên hai được thì ngon ngẩy quá mà nãy giờ nó chưa lên anh em ơi dồn lỗi lại đi anh á dồn lỗi lại đi anh là sao nhở dồn lỗi á dồn lỗi là sao dồn lõi hả à? dồn lõi bên đây hả nhưng mà lõi có cái có cái này thật ra là cũng được về lấy cái nung chảy khá là ngon ui anh huy anh cục xúc thế gặp nhà này có con ra ra biến hấp sư và đột biến là và có phước lành à kinh đấy nhở mình không ra đúng là quỷ thư chắc mình thua rồi thấu quỷ thư á mình uh, vừa vừa ấy nữa vừa kiểu không cho người ta gọi là hồi phục phước lành vừa gọi là đốt máu thì nó ok hơn nhưng mà bài mình cũng mạnh nhở cái bài là mình có tim băng nữa ui tim băng deep chưa win nhá rao sau về có nên roll một chút không nhở rao sau về mà lên cấp thì mình thật ra là chỉ có bảy đến tám tiền thôi mà bảy đến tám tiền roll thì nó hên xui quá bây giờ đi chợ làm sao nhặt được con seraphin nhở nhặt được con seraphin cầm găng thì bú sam tú ngồi, đứng ngồi không yên vậy <laughs> em tú đứng ngồi không yên mọi người hả cho em tú xin con seraphin ở chợ đây không ai lấy đấy lý do lên phường cũng là một câu chuyện buồn mà khi nào có cơ hội em sẽ kể à. nghe ấy đấy nghe nó như kiểu là khó nói lắm thế đần thế tính tháng sau đăng ký người ủng hộ cho chè mà giờ chè đi nên đăng ký cho vt vậy ui yêu thế nguyễn hiếu cảm ơn nguyễn hiếu nhá tháng này luôn không tháng này luôn không mình lấy cái đai máu nhá đai máu đi cho em tú xin cái đai máu đi hai hai hai đứng ok cần đai máu làm cái quỷ thư á cần một cái đai máu á kết bạn zalo em xem bí với ngú nè anh <laughs> xem với quỷ thư hay là lên cấp kẹp con đỡ vần nhở thật ra là lên cấp kẹp con đỡ vần cũng không phải là một sự lựa chọn tồi đâu hay á ui đỉnh nhờ tại vì mình biết chắc là round này sẽ con eco này sẽ đan random ra được một cái quỷ thư thôi thành ra là mình lên cấp kẹp một con đỡ vần luôn khá là hay nhà này có zinix kìa từ từ nhá có zinix rồi hơi căng á nhà này v 2 gì vậy v 2 kìa gặp luôn nhìn nhìn làm gì gặp luôn gặp là này chắc là mình thua rồi hết được phát không ừ hết được phát cc cũng ok đỡ hơn anh em ạ đỡ hơn là không làm được gì v 2 xong còn có cái nhất thống nữa thì sao mà em tú win đây đỡ vần deep, ok đỡ vần hay Naki Naki à Naki Kiki à Naki Kiki à anh tú làm tí urf urf đổi gió đi à được nhá nhưng mà em tú chơi vài game cờ đã để em tú lấy cái chỉ tiêu đã chơi tầm ba game đi hết game này với một game nữa nhá xong rồi anh tú chơi urf với mọi người hôm nay chắc là em tú la đến mười giờ đêm á ui đỡ vần tiếp nào rôn cái không rôn cái kiếm sru hai không rôn cái kiếm sru hai không không ra à? à, không ra rồi lấy quỷ thư được không nhờ quỷ thư thì mới mạnh á mình muốn lấy quỷ thư quá nhưng mà thôi để random đồ đi hách thêm một mảnh đồ đi ra quỷ thư đi năn nỉ á quỷ thư quỷ thư quỷ thư quỷ thư quỷ thư quỷ thư quỷ thư nhà này khazix hai zinix ui nhưng mà món kazik hai này sao giết trời mình còn u một nữa cơ đờ vần của mình chiến phết đấy chứ đùa đâu đờ vần của mình không đồ nhưng mà chiến phết khá là hay lên lên được mấy con này hai sao đi đỡ phải zone cái em tú lên tám cái gớt mót của chè là ai dạy anh à là mèo hô rì nha anh tú ơi anh vt tên là gì vậy á anh vt tên là vũ tuấn tú cv à cv à cv chắc là chưa cần đấy em ạ cơ bản là cv của mình bây giờ cũng cho vào cũng chả kích được tiến công hay là gì cả nên là mình nghĩ là để con đỡ vần chắc là ngon hơn đao sau mình nghĩ là tự ra đỡ vần hai được là đẹp còn không thì mình chỉ xin con sg hai thôi để coi như là đép được lên tám đỡ mất máu chứ còn bài mình dàn máy chắc là thua lại rồi nhưng nữa đâu cung nữa à cung với cả đai à một cái quỷ thư nè dích hai này khá là cần á khá là cần quỷ thư chắc chắn là cần rồi đúng không thì bây giờ ba tia nè ba tia thì đánh zihin nhưng mà bây giờ mình đang muốn gọi là hack thêm một chút đồ á thì chắc là cho con eco à nhưng mà eco tí nữa không cần ấy nhờ à mình có cách rồi mình có cách rồi anh em ạ đó là như vậy và mình sẽ tích được tiền luôn wow đỉnh vdt đỉnh vừa tích được tiền vừa coi như là tối ưu đồ gọi là tốt nhất tại vì đỡ vần lên hai thì mình không thể cho nó cầm mấy đai máu được đúng không anh em thì mình sẽ làm như vậy mọi chuyện nó sẽ gọi là ổn áp hơn nhưng mà gặp nhà anh huy đánh mấy cái bọn vệ sĩ này sao mà em cứ chơi đây trời ê win nhá win nhá bài mình win được nhá như nào anh huy như nào anh huy bài mình tú ba tia đấy giết chết con bà ren là win hai ok một chút win cái một chút win cái đổi đồ cho đỡ vần à thật ra đổi đồ cho đỡ vần cũng được nhưng mà thôi anh em ạ tí nữa mình đổi cho zihin luôn quá tồi à có đâu có đâu em tú là gì đâu mà tối anh huy trêu á em tú trêu mà anh huy trêu anh huy á trêu quá nhờ bài mình nãy giờ toàn một sao mà win được anh em nhở bịp thật á đúng là kiểu người chơi hệ kỹ năng á thành ra là <laughs> không còn làm gì cũng win á quên mất anh em ạ quên mất nhở tính ra là mình đang thử con sriu mà ta ờ ui nhà này cb hai à cb hai năm mươi tiền hay á cb hai năm mươi tiền à? thua vậy coi như là đép chút cố lên ui con darius quay một phát chết hết anh em ạ cb hai này đổi đồ cho đời vần win ngay được chưa bốn tái chế năm nhà phát minh hai máy móc với cả hai thách đấu à đẹp nhờ anh để đi like mấy phút vậy á anh để đi like <laughs> mấy chục giây á mấy chục giây á chứ không phải là mấy phút đâu gần na của con này à. ô hình tượng ở đâu mọi người nhở ô hình tượng ở đây à lên cấp rao sau đúng không rao sau lên cấp chắc rồi nè rao sau lên cấp chắc rồi nè rao sau lên cấp thật ra là con này mình không cần bán đi rao sau mình lên cấp thì mình sẽ roll một chút kiếm con ấy nhá kiếm con uh, hoặc là con Draven. Mình nghĩ là Zihin thì đánh cái form này nó hợp. Nhà kia ấy hai rồi anh em ơi. Nhà kia Victor hai. Ê, trông nhà này có vẻ hơi yếu yếu nhờ anh em nhờ, hình như là nhà này đang ego lên tám luôn thì phải đánh cho mình bộ bài Renata. Thành ra là mình thấy đang hơi yếu, chắc là mình win được một round nữa. Hello em Tú à, hello Huy Nguyễn nhá. Thế mà năm phút mới đọc à, có đâu em Tú uh, em Tú gọi là một phút đọc mà người chơi hệ đặc có mình nhanh nhất rồi đấy vẫn win nhá bài long do vẫn win anh em ạ di hin nung chảy ám tú à chơi luôn đấy mọi người cơ bản là dôn được đỡ vần thì chơi đỡ vần còn dôn ra được di hin thì chơi di hin nhá một nhà chết rồi hả từ từ nhá theo cái sự tính toán của mình thì bây giờ chắc chắn là mình ít nhất cũng phải cái top năm tại vì hai nhà này còn khá là ít máu nhưng mà nhà này thì bách được này nhà này lấy được số di thì bách được này nhà anh cảnh à nhà anh cảnh cũng đỡ vần à nhưng mà nhà anh cảnh trông hơi rách á em tú cần một cái găng nữa anh em ạ một cái găng ui zin x kìa zin x kìa zin x kìa zin x kìa này kháng phép vậy xin lấy kháng phép vậy zin thế thì chấp lõi kim cương à đâu mà người vẫn bắn mạnh mà vẫn chơi được chứ con này cầm thôi bỏ đi làm đủ rôm một chút nha mọi người xem ra gì đã Catriel với cả cảm giác không đô ra được gì hai không đâu ra được con gì gọi là ngon ngon quá tướng nó cứ bị cùi cùi nha bạn thật tướng nó hơi bị cùi cùi ire là sáu tái chế đúng không sáu tái chế nhưng cơ bản là bây giờ cầm mấy cái đồ này nó cũng chả ngon gì cả thành ra chắc là mình đánh trận này bốn tái chế thôi nhưng mà ire tí nữa hay là con này à ui đỡ vần hai là ngon đấy chứ ire chắc là thôi nha mà ire không có đồ á nên là thôi mà chắc là bón catlin này đi khi nào ra là Jihin tiếp mình tính nhá nhưng mà Jihin của mình đâu ta chiến lợi phẩm với cả kiếm thuật áp chế à kiếm thuật áp chế thì đánh đỡ phần bướng, bướng luôn còn độc hành thì xếp hơi khó chiến lợi phẩm cũng không phải là một sự lựa chọn tồi nếu mà mình rôn ra được đỡ vần thì cái này đánh ngon nhưng mà thôi chắc gì mình đã rôn được đỡ vần đúng không thành ra là chiến lợi phẩm mà chắc cốt nhá ui ba ire ba ire thì là phải dùng đó có này ra này không ra một con Rihin nào không ra một con đỡ vần nào người ta dồn hết tướng của anh em ơi cho iz đang đung iz đang đung đồ nó ok hơn thật ra là ba con đều đang đun được mà nhở ba con đều random đồ được cả ra được ba con ire nhưng mà anh tú uống sting ít thôi anh tú uống ít mà dạo này anh tú ít uống rồi đấy cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu lại là nhà anh huy gọi là nhà vệ sĩ à mình còn có nung chảy với cả cung xanh rồi ấy nhá ui con ire điên anh em ạ ire gặp mày này con ire bị điên à con ire gặp anh huy á bài mình nói chung là vào top bốn được nhưng mà cơ bản là mình thấy mình rôn nó bị hơi đen á chắc là hết game mình ờ, chơi cái trò ờ, gì gì khác đấy <laughs> nhở mọi người công nhận không rôn đen nhở hai trận rồi trận trước thì nói chung là đánh sivir thì rôn không ra còn trận này thì mặc dù là mình lên tám cũng ba mươi bốn mươi tiền chứ đúng không một hai tuần nữa nha anh nhở ok nguyễn hiếu ơi anh tú nói chuyện thiếu và lờ luôn mà sao ít view hơn mọi người trong team vậy ta chắc là do anh tú nói trận chuyện nó bị đần đần một xíu là siêu siêu vô đen bán con này đi nè chắc là bán blip mọi người nhở hai cái kháng phép làm gì vậy hai kháng phép à eco chưa lên ô câu hai cơ tính ra là bài mình tầm một sao ấy mà không hiểu sao nãy giờ đép được nhở thật eco hai nè khá là ok uhm, đời vần hai là ngon đấy nhá nhưng mà phải lì một á, cơ bản là bây giờ mình zone à không thật ra zone thì bán con này đi cũng được zone cái nữa đi cái nữa Draven hai thường à không phải chơi rồi á trận này cơ bản là nó không ra thì mình phải chơi theo cái gọi là tình huống form bài nó ra nhé mọi người chắc là mình cho con ire cầm cái vút rồng đi con ire cơ bản nó quẩy quẩy được á chứ cho con sinh nghỉ nó nhanh chết lắm anh em ạ con ire nhiều khi nó gặp mấy nhà phép ấy thì nó gánh kèo được một chút với cả nó có chiến lợi phẩm nữa thì ra nó hồi phục được ui ire điên anh em ạ ire ire ire ire ire mình có chiến sản phẩm có khi mình win được ấy chứ hồi phục không hãy nhà này sáu cv rồi mà bây giờ mình mới dồn được đỡ vần hai lô tuấn việt nhá quên mất kiểu tóc cũ gắm tú rồi kiểu này nhìn đần đần nhưng nhìn mãi cũng quen nào lặng nhìn xem anh tú gõ anh wt rùa ok đã cao sớt sắp ấy sắp ấy sắp ấy sắp ấy chắc là mình cô lại một tí đi cơ bản là bây giờ mình zone thì cũng chả zone gì zone con sru hai à kiểu tóc cũ à mình sắp mình tóc tóc mình nói chung là sắp dài rồi á thì mình à, chuẩn bị gọi là một cái siêu tập siêu phẩm mới á nhưng mà mình mới tắm xong á mà tóc kiểu nó bị gì anh em ạ nó không bị kiểu đẹp trai nhở trông nó bị ngố không mọi người ngố không ngố một chút không anh em ơi mình thấy người ta để bên này khá là nhiều thành ra để cô bên này đi để con eco bên này thì nó xin băng được luôn nhưng mà gặp nhà này à, nhà này đánh bằng redanta và chiếu under vật của mình redanta thì redanta một mình thì mình có gọi là vút rồng thành ra chắc là mình win á với cả mình có nung chảy đấy anh em ạ nung chảy gặp mấy cái nhà đấu sĩ này đâm đau lắm đập đập đập đập ui con đi dê anh em thấy giống ở ấp chè không con đi dê giống ở ấp chè không một chút gớp chè ha một chút gọi là hiện hiện hiện hiện lại cái hình ảnh gớp chè ha rồi cái ông wt rùa này có thực sự là vào đây xong rồi ao tốt mà wt rùa hay á tính ra là bây giờ chín mươi chín mươi bảy bốn mươi bảy bốn mươi sáu bốn mươi ba mười ba bốn bảy bây giờ mình gọi là một chút ông cháu ơi ấy bây giờ em tú làm một chút ông cháu hơi chắc là vẫn top ba đấy thật một chút ông cháu ơi không sao <laughs> một chút ông cháu ơi không tính ra là mình đang tí đi mình đang tính đi gọi là cắt tóc quán ông cháu ơi ấy nhưng mà không biết là có nên không nhở tự nhiên đang à, đang vậy chứ đi cắt tóc đúng không không phải đến tiệm hớt tóc không phải nằm ngủ một tí rồi lắc lắc lắc lắc ông cháu ơi à đỡ vần tính này có chiến lợi phẩm mình thấy siêu hợp luôn đấy nhà này lên chín rồi anh em ạ mình nghĩ là nhà này top một rồi thì mình cố gắng ờ, được top bốn là ok nhá bài mình cơ bản là cũng không gọi không gọi là kiểu nó nó, nó đẹp quá bây giờ mình cần một đồ cho đời đấy vần nữa còn không thì mình lấy vút bẫy hoặc là lốc vút bẫy lốc xe ke giáp máu dây chuyền đấy là những đồ mình gọi đang hướng đến làm một cái lốc gọi là ấy không làm một cái lốc gọi là ấy không thể hiện không một chút gọi là kỹ năng không giống gớp chìa là máy dập à không mọi người giống gớp chìa đánh con id á đồ tể cưới rồng à, hay vậy giáo án này đã được tiếp thu à đồ tể cưới rồng cái gì đấy mình zone ông mọi người bây giờ zone gì đây zone seraphim hai nhá trung đần nhở zone con hai zone con kem u hai à hay là zone con svu hai ông tướng chả muốn zone luôn nó thật chả biết zone gì ở đây anh em ạ thôi đợi đi đợi anh cảnh chết zone con đỡ vần ba đi gặp nhà này thì lốc con uh, gặp nhà này thì lốc victor gặp này thì đốc đỡ vần ui tính ra là mấy cái thế kiểu cơ bản á em tú nghĩ là tú lốc được á phải lóc với anh cảnh ạ nhưng mà em tú lóc cái con gọi là yếu nhất rồi nhá em tú lóc cái con yếu nhất của anh cảnh rồi đấy anh cảnh thua nữa hiệp tú chịu chắc là anh cảnh win thôi bà anh cảnh mạnh mà cho tú đét vài con ok cả nhà cùng vui nhá chấp chiếu hoài tại cái ông này à em tú chấp chiếu em tú có chiếu đâu mà chấp mọi người làm quả đầu ba thì ba đi nữa nữa ba thì ba thì đấy tính ra là gần đây mình xem lại stream của anh Sina chứ khá là hay mà xin nè à, dậy đi ông cháu ơi à giang hồ <laughs> cho cháu quả đầu uh, à, cho cho cho cháu quả đầu quả quả gì nhỉ quả đầu giang hồ đất cảng à, à giang hồ đất cảng à giang hồ xịn hải phòng à. bây giờ mình lốc con gì đây mọi người ơi không con gì tanh để à, cho con gấu lên tanh thì nhanh chết quá chắc là bạn mình lên chín nhờ lên chín là kẹp cái gì vào đây lên chín kẹp một con gì bất kỳ vào à cho con ire đi nhở ire đồ tanh đi cho nó thủ đi ire ire ire ire ire đây đỡ vần bao anh cảnh chết rồi này tính ra luôn được đỡ vần ba ấy nhở nhờ mình vẫn đang muốn lên chín thôi ui dây si à quên là gì nhở gì nung sắp ba này đào gà lại tự ái à nữa nữa nữa anh phí anh phí hâm và anh phí em có tự ái đâu em gà thật gặp nhà này chắc lắm tú không đấm cho gọi là ba con đâu Ê, nhưng mà victor kẻ xong mình cũng thấy tia nhở ui iz vuốt rồng giáp máu cao tôi chưa vẫn thua mình tưởng thắng rồi chứ nhìn cái thế thắng mà nhở nhìn cái thế thắng mà ta ui nhà đấy đi luôn nào căng nhở căng thế lên cấp bây giờ cũng chưa có tiền á mình lì đi mình lì đến rau ờ, mình lì đến rau này về không phải mình rôn nhá lì về không phải mình rôn à mình rôn thì mình có thể bỏ bớt nhà phát minh ra bỏ con sinh gịt này ra bỏ sinh gịt với cả bỏ con seraphine ra thì mình sẽ kẹp được cho mình là sáu tái chế và kẹp thêm một con năm tiền khá là hay nhở game sau tốt một một ngàn sao mõm nhận kèo nha anh tú à game sau tốt một một ngàn từ từ nhá mình lốc cái gì vậy rôn đỡ vần ba anh ơi à đỡ vần ba mình nghĩ là khó lắm cơ bản là em tú chẳng có nico với chẳng có cái gì gọi là cơ sở ấy đau đấy trận này chắc là top ba à kiểu gì cũng một nhà chết đúng không Ui, nhà kia sắp cv hai kìa anh em à, sắp cv ba kìa lên cấp không lên cấp không lên cấp không lên cấp không một chút lên cấp đấm nhà này chết không cho người ta không có cơ hội lên cv ba không được cái chứ hợp lý chứ thôi cho người ta có cơ hội nhá à bán hết nè lên được cv à ghê vậy ghê vậy ghê vậy xài bằng đồ đó xài bằng đó tiền úp chín xong giờ lại đòi rôn à biết chơi ông dậy à kiếm nhẹ con gì đích hai xoay lẹ đi à ghê vậy ghê vậy tuấn anh ác vậy tuấn anh ác vậy anh tú lấy đồ cho đỡ vần ông có đồ gì ông vậy dây chuyền nữa à lại đồ tanh nữa à top hai nhỉ game dễ nhở chơi về top hai anh em ạ chơi chui rỉa không quẹo top hai à top hai à to bán đi này seraphin hai rihin ba luôn thật ra là bài mình bây giờ xoay thì cũng đi à chả làm cái gì cả chơi cho nó vui vui anh em ạ top hai vậy nhà này cơ bản là lên được di hin rồi mình cũng chịu á không có cách nào ăn được cả bài mình chẳng hạn như kiểu có mấy cái lõi gọi là kiểu im ba với cả đồ ok ấy thì còn được chứ bây giờ di hin ba cầm cái đồ này nó bắn chơi chán gì đánh cba hai đồ trong đấy có một đồ đam mà vẫn vào top được à ghê vậy ghê vậy đấm nhau không vi đi à đấm đấm huy trần bán đi không bán à sợ à sợ à sợ à sợ à sợ chịu né lốc nữa cơ ờ, ờ. anh chơi quan hệ à có đâu anh chơi quan hệ gì đấy xoay Galio đi bán đời vần à xoay gì cũng thua mà tuấn anh 20 điểm mà top hai 20 điểm mình đánh giá là lobby này nhiều điểm á không ít đâu siêu nhiều luôn á siêu nhiều á chắc là mình chơi trên trận nữa rồi đánh urf sau the raven nhà phát minh đánh server cũ bị ao trình chưa nhưng mà qua server bbe thì lại bị đấm <laughs> kiểu mình tám mươi mấy máu xong rồi nhìn lobby á còn mấy máu mấy máu á cặp kẹp năm tiền ba sao là ăn rồi à <laughs> năm tiền ba sao à? kẹp ba tiền ba sao ăn không cái gì mà huy trần đấy xứng đáng á huy trần gì đấy à huy nguyễn à huy nguyễn à tại vì cơ bản là mình có một người bạn tên là huy trần nên thành ra là đôi khi nó hơi bị nhầm lẫn anh em ạ mình có một người bạn tên là huy trần gg mãi vô em cái ông này có biết đánh lên cao thủ cũng vậy game sau urf xin slot hoặc unfollow <laughs> cắt vậy chồng yêu adbet nghé mít chè được không anh tú <laughs> nghé à? hay vậy cái tên này hay á xứng đáng á xứng đáng được ad á hay á làm một album gọi là ấy ông mít chè không cậu bé cậu bé đần chơi game mà hay ấy. Ê, cái tên nào kiểu boy dễ thương à ui nghe tên hay nhở ngáo như chó à? ờ ngáo như chó thì mày đi thủ khoa chuyên sử à được được nghe mấy cái tên kiểu đúng kiểu phân đi á chiếc bụng đói sân khấu nụ cười à one ly one tft gf nè có tăng đem gf nè hay á lưu Snow à không phải là lưu lưu Liu Pump mà không phải anh Liu Pump mà giờ làm tiên săn một mình một ta đi đấm cho hiểu luôn nè à. đấm cho hiểu luôn á ai đấm ai vậy ai đấm ai vậy tuấn anh urfdm à tí nữa đi tuấn anh hết thêm một trận nữa đi một mình một meta à smd à, smd à, ok nhá long quên mất chưa đọc cái kia rồi anh em ơi từ từ nhá em tốn một chút đọc gf chè xin cảm ơn anh hoàng anh tú các anh em streamer trong team gf đội ngũ editor của anh kiên cảm ơn các anh ở trong tem nghiền đã cho em được trưởng thành và lớn lên như bây giờ Ui, bao nhiêu thời gian bao nhiêu công sức của mọi người bỏ ra để có em ngày hôm nay em rất biết ơn và em chỉ xin cảm ơn tất cả tất cả tất cả các bạn à tất cả tất cả sao lại hai lần hai từ tất cả là mọi người nhỉ chứng tỏ là viết bị thừa đúng không hay là do tất cả tất cả nó có một cái ý nghĩa gì sâu xa hơn mà mình không hiểu nhỉ tất cả tất cả các bạn viewer cũng như các anh chị tuy đã đi làm nhưng vẫn dành thời gian quý báu để xem livestream của em ủng hộ em chè xuyên suốt quãng thời gian hơn một năm qua mọi người ơi mình thật sự rất quý mọi người vì những cảm xúc vì những khoảng thời gian được cùng chơi game cho mọi người xem được tâm sự được vui vẻ của mọi người không biết bao giờ mới tìm được cảm giác này thêm một lần nữa mình sẽ tải về hết tất cả những buổi live stream cho vào một cái thư mục sau này bật lại xem và đó sẽ là kỷ niệm đẹp nhất của mình ở à, cái tuổi đôi mươi này mong rằng sau này có một sẽ được gặp lại mọi người ở trên live stream nào đó chẳng hạn tối hôm qua sau khi có stop stream ở OBS sao mình đã khóc thêm một nỗi em chè nhớ mọi người mình không giỏi viết văn viết văn vở lắm nên chắc những dòng này cũng chưa truyền tải được hết ý mà mình muốn thôi thì mong mọi thứ trong tương lai sẽ vẫn đón chào mình như cách mọi người chào đón mình vậy chúc mọi người sức khỏe và phải thật thành công trong tương lai nhé from chèo with love mà chè mãi đỉnh you not add back me à ủa em tú chắc là không để ý anh huy ơi tí nữa em tú add back nha anh huy em tú chắc là không để ý em tú sơ sót anh anh anh huy ơi một mình một meta là anh build đúng không được á à, dám đấm anh build đi à không dám á <clears throat> lên top một thách đấu đi à tầm này lên kiểu gì tầm này lên kiểu gì tầm này top một cứ hai mươi mấy điểm ba chục điểm mà đánh thì cứ ba trận ở top ba trận top cao thì một trận này out top thì lên kiểu gì anh quên không chấp nhận á anh cảnh đi anh cảnh sợ đúng không đó chính là chỉ là một cái lý do để anh cảnh không chơi chung với em thôi top một hai lít nè ok anh huy ép anh vợ à gặp vi đi gà aspect em với anh tú ơi à được nhé mọi người xin lỗi vì những lời hứa xin lỗi chẳng yêu được nữa xin lỗi vì em chẳng hè đến cạnh anh mỗi khi trời đổ mưa xin lỗi vì anh đã đúng đi gà xin lỗi vì anh đã sai xin lỗi vì ta chẳng thể đi cùng nhau để bây giờ cách xa lên cũng được mà người ta tốt một có hai cái điểm xương xương à hai cái điểm xương xương ít nhở ít nhờ ít nhờ không gọi tâm sự với chị à không có mọi người ơi mình nghĩ là lâu lâu được rồi hôm qua mới Ui. nhà máy tái chế với cả nung chảy à. nung chảy đánh chắc cốp hơn nhưng mà nhà máy tái chế thì đánh kiểu nó vui hơn đấy mình thấy cái lục lọi phế liệu này đánh khá là hay á cơ bản là lục lọi phế liệu thì đánh kiểu nó nó về lết á thiên hướng về lết mạnh hơn còn cái nung chảy ờ ừ nhưng mà nung chảy thì trong cái giai đoạn đẹp ấy thì nó cũng ok lấy cái ờ, gì nhở lấy cái nhà máy tái chế này mà kiểu có form hai sao á với cả tí nữa ra được cái 35 máu là binh nhất kiểu nó hack được nhiều đồ anh em ạ nhưng mà nếu mà lấy cái lục loại thế với liệu này thì mình nghĩ là lắp đồ sớm thì giữ máu luôn tối ưu hóa đồ ok hơn việt nam mấy hôm nay nhiều thách đấu thế bình thường em chơi toàn cao thủ top 6 trừ 40 điểm mà nói chung là anh tú nghĩ là tùy kiểu đúng cái ngày mà mọi người đều đánh để giữ điểm ấy thì gặp thôi còn những cái ngày kiểu mọi người đã không chơi thì ss kiểu gì cũng thế à anh đúng là tùy với cả cơ bản chơi cuối mùa phó phân chứ điểm số thì nữa morgana à? hai con khá là ngon nhưng mà thôi chắc là mình không cần anh em ạ hai con này đi có đôi thì mình mua vào nhá mình sẽ không tham dốc đồ đâu mình sẽ không tham dốc đồ lắm bây giờ làm sao để úp cấp đây trời không úp cấp được rồi ngoại binh cái gì đấy máy móc tái chế à thôi nhá mình lấy cái này rồi lấy ngoại binh trông đần lắm thật ra là máy móc ngon nhưng mà tái chế thì đép dễ mình nghĩ lấy tái chế đi vì bao câu chuyện mình lúc xưa ủa mình lên cấp rồi à và thật sâu vào những ký tính ra là mình úp cấp rồi mình không nhớ là mình úp cấp luôn á mình cứ tưởng là mình đang leo ở ba cơ cặp nhà anh huy nữa anh huy mạnh thế anh huy lần nào cũng mạnh hết á lại đấm con tú nguyên nhà rồi và đấy tính ra lấy cái gì nhở lấy cái máy móc cũng ok nhưng mà thôi nha bạn lấy tái chế đi thì nếu có con eco nó thì bài mình gọi là khỏe khoắn hơn nhiều luôn á khỏe khoắn hơn á em tú có lẫn không vậy á anh tú nay bị ngáo rồi à anh tú hát hay như em á có thể nào hát hay hơn được không chơi bài gì gì dị đi em tú hay hỏi lắm từ từ nhá mình vừa làm cái gì mà gọi là ấy đấy mình vừa làm cái gì mà mọi người bảo em tú các thứ các thứ ui gp này à tức là mình lên cấp rồi mình tưởng là chưa lên cấp đúng không mọi người tưởng em tú chưa lên cấp đúng không thiếu một con tài chế nữa nhỉ bực thế cho này vào đi nhiều khi hack được đồ á gp cầm cốc không thôi mình nghĩ là thua rồi thì cứ từ từ cũng được đánh chậm một tí nhá cơ bản là thua rồi á mình không muốn đánh nhanh lắm chậm chậm tí đi cần thêm một con ấy nữa nhá cần thêm một con di lần hoặc là một con eco nữa eco thì đẹp hơn cần một con eco nhà này có tam hợp mà khá là trâu á ê đừng ném một đồng ném tú hay một đồng nữa không không được rồi ê từ từ nhá được một đồng này nữa ok nice à da hai con này đi hai con này đi hợp lý nhá bán hai con mo lên cấp cứ hỏi ở ờ, em tú quên nó thật quả đấy em tú quên em tú kiểu nghĩ là chưa lên cấp đâu vt có dự định theo chè luôn không á vt không dự định theo chè nhưng mà vt sẽ bị giống chè không có dự định nhờ bị không hai sao khá là nhiều nhá ui nhưng mình phải lên cấp đấy anh em ạ vậy đi chè đi chòm chậm anh tú ngu à nhà này mạnh đấy minh dấu mình giàu mạnh quá mình giàu rồi xong rồi vt gọi là xo luôn á dạ yeah. bài mình xo rồi anh em ơi đã nung chảy còn dắp lửa này ai chơi trời đau đấy anh chè đi đâu rồi anh vdt à? anh chè đi uh, anh chè thật ra là không đi đâu cả anh chè chỉ gọi là nghỉ thôi anh chè chỉ gọi là nghỉ để tập trung vào việc học thôi chứ anh chè không đi đâu cả anh chè mãi ở trong tim anh vdt á chiều á lấy đồ trước luôn mà vậy thì mình lấy găng hoặc là cung nhá cung một tiền trông hơi phèn anh em ạ hơi phèn một chút chắc là lấy găng đi úp năm để gọi là úp năm để gọi là bị đấm đỡ đau và xuống đây nhặt đồ à, một sự tính toán khá là chuẩn từ vdt nhá mình cần 35 máu trận này ấy ui hai ấn vệ sĩ à trông căng nhở phải cần cung xanh đấy mọi người ạ công minh dâu rồi nhá đấm quả hơi đau đấy anh huy với cả minh dâu bài đẹp nhờ hai sao các thứ này trông khá là chiến đấy giáp lửa luôn lucian nào, lucian hai con sriu này khá là ngon cơ bản là mình có ấn tái chế rồi ấy thành ra là mình không cần kẹp nhà phát minh cũng được nhờ mọi người nhờ khá là ok chứ như vậy mạnh luôn đấy bài mình mạnh khởi luôn á nhưng mà mình sẽ không tích được tiền vậy thì mình sẽ chịu chấp nhận nhá mình chấp nhận là không hack được tiền nhưng mà bù lại mình sẽ có bù lại mình sẽ đép gọi là nhiều hơn á đép được nhiều chết hơn khá là ok vậy thì mình cứ để con sdu này lại nhá coi như là mình không làm gì cả tại vì đao này thắng hay thua gì đều được cơ bản là đao trước thua thì nó hơi đần đấy hơi chui bá đần đấy thế là gặp nhà level nhà ở bốn thì mình lại win thôi vậy thì cho tú thêm một con ấy đi cookie đi lấy liên xạ vào anh em ạ liên xạ với cả dốc đồ vào hách tiền cũng được khá là ngon khỏi cần đép bằng nhà phát minh nữa tí nữa đánh cv cũng được hợp lý chưa chơi Seri với Ori Carry à đi anh à, được ấy chứ, được ấy chứ cao sớt nhưng mà phải ra cơ. Mà nãy giờ hình như là anh bán mất mấy con mo rồi á, thành ra là bây giờ bắt mo lại nó hơi lâu. Nên chắc là anh Tú đánh trận này đánh Civit á. Ngày chỉ đi mây mưa mây mây mùa răng lối vtt ở nhà gì đấy vtt ở nhà gì đấy một câu gì à một câu ca dao à còn rít phép không hay là kiếm súng đánh ari nhở ui quên mất là đánh ari được vậy thì cho con này vào không băng đảng băng đụng này từ nhá ê giữ lại con mo đi lucian hai con cũng ngon đấy nhờ mình giữ lại con mo cái vì bao câu chuyện mình lúc xưa giờ đây chẳng thể viết tiếp được điều duy nhất bây giờ còn nhớ chỉ là vài câu xo đến chết luôn game mày giống đi đấy luôn đấy cái mày nhìn giống đi cực kỳ luôn đấy anh tú làm ca sĩ đi chứ chơi game gì à? được không mọi người làm ca sĩ được không ổn không nghe có ổn không làm ca sĩ nghe nó có ổn không bán đi tích tiền được nhưng mà con mo này mình muốn giữ lại hơn cơ bản là tí nữa xài mo á thành ra là không bán nhá cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu thì trong con này với cả con tay ra vào thì có thật sư luôn hoặc là bỏ dốc đồ đi mình để ra sau mình lên nhá chứ bây giờ lên nó cũng chả giải quyết vấn đề gì cũng là xo thôi em tú xo hello thu trần em tú xo nhá bây giờ tí nữa mình cần một cái nước nhặt một cái nước mắt cho con ori nữa à quên con ari chứ nhầm em tú là một ván ngoại binh đi á nhưng bây giờ em tú đang đánh form băng đảng mà mọi người lucian nhiều cơ cho này vào đi như vậy luôn cũng được này như vậy thì nói chung là form mình nó đẹp hơn chắc là mình như vậy luôn á cơ bản là mình vừa win lại rồi thành ra để như vậy cũng ok có mấy nhà blitz hơi kinh nhỉ anh em nhở em thấy nhớ anh em em thấy rất nhớ anh thôi chú nhớ chè không á nhớ rất nhớ tái chế nữa à? tái chế thì tí nữa mình bỏ cái này đi cũng được nhở nhưng mà cơ bản là mình đánh form này rồi chắc là mình không đánh tái chế đâu hoàn tất phi vụ thì bình thường mình nhớ là đánh asean ngon hơn nên là lấy sách ấn đi nhở ui bờ răm luôn nè và đó là băng đạn đi tận cùng của quê cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu hmm, Đao sau mình cho Lulu vào nhá.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 nữa mình nghĩ là từ rau trước á ui bắn được phát nữa thì đép được con nữa rồi lên bảy vội với ta em tú ui con ari cầm gang à nếu mà lấy gang về thì có thể la được cái cờ phép đúng không còn không thì mình lấy nước mắt ari hoặc cờ hoặc là mất luôn à vậy thế em tú xin nước mắt đi cho tú xin nước mắt được không em tú xin nước mắt nhá ơ sao bên na nó khóa lại danh rồi nhỉ á nó khóa rồi ấy hả nhưng mà sao khóa sớm vậy ta anh tú có ni chưa anh tú chưa nhưng mà sao tầm này đã khóa rồi ta mình nhớ là còn tầm chín ngày mà nhở tám chín ngày lận mà nhở nó lại khóa vội vậy lulu nữa lại là hai cốc à hai cốc thì hơi thừa thật hai cốc thì hơi thừa nên chắc là từ từ anh em ạ với cả mình nghĩ là con ari cần blue ấy nên là thôi chưa lắp được nếu mà ra vừa rồi mình win là mình lên cấp mình roll một tí rồi nhưng mà mình thua rồi nên là thôi nhá mình sẽ eco đến rau sói đi sau rau sói mình roll thua quả đau quá thua quả đau quá anh em ơi gặp nhà này đỡ vần à trong form này này mạnh đấy còn ăn sorry nữa cơ Ui, con arian cầu hụt nữa ari đần đấy cái này dắt gai ngon này cao tường nhà này trước đã này ui aridan chưa con này ra chói ngon nhá chói đẹp á và đang không cc được phát nữa nhờ, chiêu được lần nữa không hay à không chiêu được lần nữa thì đẹp thua thêm một rau nữa là còn khoảng năm mươi máu xong rồi tí nữa bốn chấm một mình lên thì mình có năm mươi tiền roll khá là nhiều ui ire với con này à lulu lulu hai có ngon hơn con mo không ta à quên ngon hơn con này không mình nghĩ là ngon hơn á cho con này tạm mình nhở hay là cho con này thôi con này đi tái chế chắc là cho con bờ răm nãy giờ mình chưa lắp đồ tái chế nữa cơ bản là mình chưa có đồ gì gọi là thừa tại vì mấy mảnh đồ này tí nữa mình đều cần cả anh em ạ nhà này ta lông hai cầm đồ khá là chiến con này ra ra chiêu được một lần đi à, ok chết rồi con ta lông đập con ari của mình rồi ari của mình chưa có bờ lu ấy anh em ạ nó ra chiêu hơi ít thua đau đấy thua năm chết à năm chết thì là mười mười với cả hai là mười hai mười hai thì còn năm mươi hai máu năm mươi hai máu à nói chung là vẫn là nhiều máu thôi chẳng qua là mình không biết là tí nó rôn bảy nó có ok không bình thường mình thích lên tám rôn hơn á rôn bảy nó hơi hên xui nhỉ anh em nhỉ rôn bảy nó hơi hên xui nói chung là mình vẫn rầu hay là mình lên tám không không mình nghĩ phải rôn bảy kiếm vẫn mo hai á tại vì mình cần tanh bài ari là bài một bài cần tanh không có tanh thì em tú đi nhà này mo hai rồi à vẫn dồn level sáu à đánh ac đúng không asi cầm đồ này à Chiu. kháng phép à quên lại là mối kháng nữa à? hay là vút bẫy vút bẫy cũng ok chứ hay là không đạo gì cũng được mình rôn qua một tí nhá mọi người ơi không tí nó hết tướng á vì Ari uh, Ari 2 thật ra là pháp sư này mình không cần lắm đâu nhưng mà lên được cái lên tạm đấy nhá thông đạo không một cái thông đạo không một cái thông đạo mình nghĩ là cần á cơ bản là mình chưa có đồ tanh ở trên nên là mình cần thêm một chút đồ nữa anh em ạ bảy băng đảng không bảy băng đảng thì phải lên tám đúng không bảy băng đảng thì phải lên tám bỏ con này ra với cả thêm một con nữa thật ra là bây giờ mình có thể bảy băng đảng rồi nhưng mà mình phải bỏ ma ra hai con này à mình nghĩ là chưa cần thiết lắm nhờ vẫn phải dô con mo hai đấy anh em ạ không có mo hai cảm giác hơi hơi đuối nhở hơi đuối à. ui con đã cầu quả nữa đẹp chưa hay á bây giờ ra được một đôi mo nữa thì mình roll nhở nhưng mà giờ vẫn phải lì lên tám cơ cơ bản là nhiều nhà bắt mo quá nhiều nhà bắt mo quá rồi mình nghĩ là thông đạo tanh được rồi á không phải rôn nữa đâu mình lì lên tám đi mình lì lên tám thì mình có xác suất gào tốt nó gọi là dễ hơn chứ mình đánh ở bảy trông nó đù lắm lên tám rồi thì mình gặp bảy ấn đảng mình bỏ bớt một con mazaha hoặc là một con gọi là thuật sư đi để mình xem có lobby cần thuật sư không tại vì mình muốn muốn để con xích lại để lấy tái chế thêm một chút siêu nhờ anh em nhờ mày kháng phép không hay đợi nó xét mình nghĩ là thôi con bờ ram chưa cần ra đung đồ lắm đâu tầm này có thông đào tanh là ok rồi nó khóa danh luôn hả? nhưng mà khóa danh sớm nữa mà gặp nhà này lại có cái dây chuyền nữa cơ bây giờ chắc chắn là phải nhặt blue rồi sống thua đấy may quá không kéo rồi anh em ạ kéo được phát nữa là mình cút đó ui người ta cũng xanh rồi nãy mình thấy người ta đồ đang xấu mà nhờ kiểu nãy mình thấy kiểu có cái cùng đao thôi á bây giờ vừa có cung xanh vừa có diệt luôn cơ đồ như tranh vẽ nhờ thua đúng vì con mò đấy nước mắt không có nước mắt à không có nước mắt em rơi trò chơi kết thúc à con mo này khá là trâu rồi chỉ cần mo hai thôi tầm này mo hai là bướng luôn là uy tín luôn nhà này cũng mo hai phải là sáu con mo rồi sáu con mo sáu con mo với cả một con nữa là bảy thật ra là có mười tám con lận thật ra là còn nhiều lắm phải để con đa diớt này lại ấy, tí rồi con đa diớt khó lắm hết ra có thể là mình lên luôn cũng được mình cho vào form bảy băng đảng trước đã nhà này có hút rồng nữa cơ mo hai là win nhà này luôn đấy chứ nhờ mo một chắc là thua anh em ạ thua ra này nói chung là không được tròn 50 tiền thì hơi tiếc yeah. đép được thêm đi đép thêm đi cố lên hai hai hai thôi thua cũng được cá à? nước mắt hai tiền nè này này chắc là không lấy nước mắt đâu lấy nước mắt làm tú đi á ok xin cái nước mắt cái lên cấp luôn thì nói chung là hơi thọt nhưng mà phải lên á tầm này cũng có lì được nữa rồi nhá luôn tạm một con pháp sư trước cũng được mo nè siêu côn thật ra là cho vào cũng nghĩ là không cần đâu bỏ đi Asi. cho tạm con này vào trước đi cũng được mình nghĩ là tầm này bốn pháp sư trước đi cũng được ok ổn áp ly hoa đấy xong rồi tí nữa mình roll là con acid thì mình thay thay sau nhá bỏ hang pháp sư ra hoặc là bỏ con này không con này để lại đi thì nữa kiếm con ori á con ori vào cc thì mình nghĩ là ngon hơn là đẹp có blue rồi thì mình nghĩ là khác á con con ari của mình ra chiêu được nhiều nó khác hơn á nhưng mà con ari mình thấy nhá dạo này nó cứ bị, bị đứng yên một lúc ấy anh em ạ chả biết tại sao nữa cơ lâu lâu kiểu nó bị đứng yên mà đánh thường mấy cái á nhà này vút rồng mà hai nhà vút rồng mà chắc là win rồi anh em ơi Ui, con game bị điên à. ok bảy băng đảng top bảy là đúng luôn rồi đó anh tú mà sao lại top bảy được khiên cổ ngữ với cả phước lành à khiên cổ ngữ thì mình không đánh pháp sư nên là không cần mình nghĩ là lấy phước lành thôi bốn tướng năm vàng thì bài này không cần lắm á phước lành nhá mo hai là bú ấy nhá mo hai là câu chuyện khác đấy anh em ạ mình lì một rau đi chứ bây giờ rôn một cái thì nó chả giải quyết vấn đề gì á tí nữa mình phải cần rôn con bram hai nữa với cả kiếm ori rất là đẹp hợp lý chưa nhà anh huy cv hai à từ nhá hơi lạnh lạnh một chút rồi đấy mình xin phép mặc cái áo khoác vào một tí anh em ạ tự nhiên lâu lâu nó bị lạnh lạnh á mình mặc một lúc xong rồi nóng mình lại cởi ra nhá cv với cả bò à? bây giờ mình cần à, còn một cái găng à mình hy vọng là đã được một cái gậy nữa thôi chứ bây giờ cũng chả biết là hy vọng như là cái gì minh dâu asiba asiba gặp nhà này đang cv một nhưng mà lại có hai zeke với cả bờ hai à hơi ghê đấy nhà này hơi kinh nhở cơ bản là người ta có nung chảy với cả cái gì nhở lõi ông này đẹp thế vừa sức sống mới xong rồi vừa gọi là nung chảy xong rồi đồ đẹp ông này mà cv hai nữa thì thôi đấy ê từ từ nhá lõi đẹp ấy nhở lõi đẹp đánh win chick đồ ok luôn á mình không hiểu á nói chung là bài người ta đẹp quá mình chịu á bây giờ em tú chỉ có bảy băng đảng thì thêm một chút tanh thôi tất cả đẹp nhất thì cái monori hai thay con này nữa em tưởng đánh ari phải cho nó lên hàng hai chứ à em tú nghĩ là không cần cũng được cơ bản nó đã cứ ra chiêu nhiều là được nói chung là ra hàng hai để đam vào con co bên kia nhanh đúng không nhưng mà mình nghĩ là cũng không cần thiết lắm cơ bản là bài người ta mạnh hơn á bài người ta kiểu cao tơ quá Ari mình không bắt luôn á tại vì mình không có tiền đôi ba đâu nên là thôi nhá mình đôi nó có gì hai thì mình dãy thôi một cái vút bẫy à hay là một cái máy chiếu em tú xin con axi đây rồi như vậy vào cũng được mà ra hai thì có giảm rát nhưng mà thôi tầm này mình phải ô ô in á ô in á máy chiếu hay là ấy nhở hay là dắp lửa nhở hay là vút bẫy nghĩ là cái này đi ba ra kia à? ai đấy anh huy à ba ra kia gì vậy anh chết em tú còn có cái lá chắn à quên còn nói cái gì nữa nhở tấn công điểm yếu đấy cơ hello minh đức nhá khó cho anh tú khỏe à khó khó anh tú xin cái top sáu là đẹp á tại vì lobby kiểu mấy nhà mạnh quá lõi anh huy cũng đẹp tướng anh huy cũng đẹp thôi dôn cố nhá dôn có thì hai dôn thôi còn không thì em cú đi gậy lốc à làm luôn đi tầm này đợi gì đâu ari bram bram hai đây trong tú bram hai cũng được đây ôi hợp lý nhá hay là mình bỏ đi nhở mình nghĩ tầm này mình dãy được dao nào hay đâu đấy á mình không có tham cái ấy nữa mình không có tham mình không có tham cái kia nữa anh em ạ ê từ từ nhá ui tay vẫn nhanh chưa em tú nhanh chưa trông anh tú giống top bảy lắm rồi đó à nhưng mà pha này em tú kiểu a play được á thành ra là chắc là em tú dãy được dao này là em tú top sáu cái chẳng lẽ bây giờ vừa chiếu được vừa lốc được vừa gọi là thay phong bài mạnh nhất vào mà thua nó hỉ chiếu thêm nhái đập phát nữa không đập phát nữa được à đây ra chói đẹp tốt con bờ mày đừng bảo ra chiêu được một lần nữa nhá hai hai hai hai win rồi anh em ạ ui thay form mà nó khác biệt hẳn cần win ra ra chói tốt top sáu được chưa được chưa một pha gọi là lốc chiếu các thứ được được chưa tay vẫn nhanh nhỉ mọi người nhờ mình cứ tưởng là pha đấy không kịp cơ bình thường là mình kiểu tay chậm lắm nhưng mà pha đấy không hiểu sao nhanh nhất nhở hmm. hay cho zinix vào không một chút ham tái chế không không con này hơi cùi một chút tái chế không ấy à sao mình đang tính gọi là kéo con tay ra qua bên đây rồi á mà mình một hồi lại không kéo nữa nha mạng cái tay mình bị gì á thật đang tính kéo qua kia rồi cuối cùng lại không kéo nữa cơ ờ lấy nó này là cờ phép nhở lấy cờ phép đi ai da cái tay mình đã rõ ràng là kéo sang rồi mà cuối cùng lại xếp tim này trông đúng ngầu á đúng ngầu á Ai... Lần này à. Ori hai từ từ nhá, Ori hai là khác bọt đấy anh em ạ, Ori hai là khác bọt đấy. Từ từ này, pha này mình phải dậy á. Có đi phép. Nhà này thì là win được. Ui, nhà này kinh đấy. Đã được thêm cái diệt với cả zin hai à. Nhà này hơi yếu này, nhà anh Huy mạnh. Nhà này à nhà ấy đúng không đánh bây giờ nhà anh huy ba ra kia thì em cũng đi rồi nhưng mà sao gặp anh huy nhiều nhở gặp mấy nhà cv là nhiều quá cố lên bi toàn cv mạnh quá lobby này mạnh á mọi người lobby này mạnh á <laughs> năm mươi k một game không nhận đâu sao anh Ê, hình như là ban đầu mình gọi là một bốn ba mươi mấy á xong rồi hai game vào top và một game gọi là top 6. Bye bye mọi người. tối nay em tú live tiếp nhé bye bye mọi người nhé chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha tối em tú live tiếp á bye bye mọi người chúc mọi người buổi chiều vui vẻ